ở cuối năm thì ờ, chúng ta nên giữ lại hay là bán ra cổ phiếu thì ờ, trong video tối hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với chúng ta cách nhìn nhận là chúng ta nên giữ cổ phiếu vào cuối năm hay là chúng ta bán cổ phiếu vào cuối năm đây là câu hỏi rất nhiều anh chị em hỏi và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ và phân tích ở ờ, chi tiết là tại sao chúng ta lại giữ tại sao chúng ta không giữ hoặc là chúng ta có những cái lý do gì để giữ lý do gì không giữ thì các bạn hãy theo dõi cái video trong buổi tối hôm nay để các bạn có cái nhìn một cách khách quan trước khi mà chúng ta kết thúc một năm mới đầy tuyệt vời như này ok ạ ok xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với cái chia sẻ buổi tối ngày hôm nay ạ à. ai đã có mặt thì hãy comment và ô chat để chúng ta chào nhau trước khi mà chúng ta bắt đầu chương trình đúng không ạ xin chào bạn à, thu hương ạ xin chào bạn tâm ngô tâm xin chào đỗ quân quang ngọc Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào bạn Huấn Béo, xin chào bạn Tân, xin chào bạn Bùi Quang Hải, xin chào bạn à, Thủy Lê. Hello, xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay ạ. À. Xin chào bạn Việt ạ, à, Văn Việt. Xin chào tất cả anh chị em, xin chào tất cả mọi người đang có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. À, chủ đề cho buổi tối ngày hôm nay rất là đơn giản đó là tại chúng ta nên bán ra cổ phiếu đoạn này hay là vẫn giữ lại và trong cái chương trình này chúng ta sẽ có rất nhiều câu hỏi khác nhau à, chẳng hạn câu hỏi đầu tiên các bạn là là Dũng đã có cổ phiếu đâu mà bán chẳng hạn đấy đã mua được cổ phiếu đâu mà bán đấy là câu hỏi đầu tiên chúng ta có thể thấy rằng là à, chưa mua cổ phiếu để làm sao bán được thì Dũng phải phân tích trước để cho anh chị em thấy rằng là với góc nhìn khác nhau với cái phân tích toàn tất cả toàn bộ được chưa đúng rồi chào cho bạn à, phạm coi à phạm phan coi <laughs> xin chào <clears throat> xin chào nội thất ngọc phúc ạ à. xin cảm ơn bạn xin uh, chào bạn uh, linh thế thì um, tất cả những cái ấy mà chúng ta phân tích một cách khách quan tổng thể để chúng ta biết chúng ta nếu có cổ phiếu thì chúng ta làm gì nếu chưa cổ phiếu thì chúng ta làm gì vậy theo anh chị em nếu anh chị em đã biết thì nếu trong thời gian vừa rồi dũng có giữ cổ phiếu hay không ờ, nếu giữ thì giữ cổ phiếu nào chẳng hạn như thế đơn giản nữa nếu, nếu trong trường giữ thì giữ cổ phiếu nào còn nếu bán thì bán cổ phiếu nào hoặc là nếu cũng quay trở lại thì mua cổ phiếu nào thì tất cả những cái này nó được chia sẻ để chúng ta hiểu rõ được hiểu rõ được à, chúng ta làm gì hiểu rõ được chúng ta nên xử lý ra sao hiểu rõ được là chúng ta cần phải có cái cái cái tư duy như nào cho đúng đúng không à, và bản thân là trong đầu tư chứng khoán thì các anh anh nghĩa biết là nó có hai phần quan trọng phần thứ nhất là chúng ta cần phải có năng lượng ok xin chào tất cả anh chị em phần đầu tiên chúng ta cần phải có năng lượng vậy năng lượng nó là gì năng lượng nó sẽ giúp cho chúng ta hưng phấn năng lượng giúp cho chúng ta gì ạ vượt qua thử thách năng lượng nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái động lực để chúng ta tiến lên và năng lượng là phần tốt yếu của mỗi con người nếu chúng ta thiếu năng lượng thì chúng ta chả làm điều gì cả và với câu chuyện ở đây chúng ta sẽ hiểu rõ rằng là tại sao chúng ta lại đang làm những việc mà chúng ta đang làm các bạn hiểu không tại sao các bạn đang làm những việc công bạn cạn bản tại sao kết quả chúng ta lại như vậy tại sao mọi thứ nó vẫn dậm chân ở chỗ tại sao chúng ta chưa có lợi nhuận tại sao chúng ta có lợi nhuận rất là cao sau đó lại mất hết tại sao chúng ta lại thích gì à? nghe người khác phím hàng sau đó chúng ta bị thua lỗ chúng ta lại đi đổ lỗi tại sao như vậy có rất nhiều các lý do để chúng ta đưa ra khỏi tại sao nhưng uh, dù lý do nào chăng nữa thì tất cả mọi thứ chúng ta cần để chịu trách nhiệm về chính bản thân mình ok anh em có đồng ý không ạ rồi chúng ta phải chịu trách nhiệm chính bản thân mình xin chào bạn à, Phúc xin chào Đại Nguyên xin chào Văn Giang xin chào Tránh Kiến ờ, tuyết tuyệt vời ạ xin chào bạn Tuấn Túng Tiền <laughs> tuyệt vời xin cảm ơn ạ xin chào Nguyễn Diệp thế thì chúng ta sẽ bắt đầu mà cái buổi tối ngày hôm nay à, tất cả những cái gì muốn Dũng chia sẻ thì uh, Dũng mong muốn là chúng ta mang một cách khách quan nhất khách quan nhất cái thứ hai chúng ta sẽ đưa vào những cái quy luật đưa những quy luật tại vì chúng ta không thể chống được quy luật hôm trước các anh chị em đã nhớ cái buổi mà thứ uh, tư đúng không trong cái lớp ạ trong cái lớp mà đầu tư chứng khoán từ A đến Z thì Dũng có chia sẻ đó là quy luật ở quy luật thì chúng ta, chúng ta có rất nhiều các quy luật khác nhau trong cuộc sống luật trời đúng không luật của vũ trụ và những cái quy luật này nó tác động đến cuộc sống của chúng ta nó tác động đến đến cuộc sống hàng ngày tác động đến tất cả những cái mối quan hệ chúng ta nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải nắm quy luật chẳng hạn như anh chị em đang có mặt ở đây thì chúng ta cũng có một cái trường năng lượng giống nhau chẳng hạn một số anh chị em khi mà anh chị em vào theo dõi những video của Dũng thì anh chị em có thể lần đầu tiên chúng ta theo dõi thì các anh chị em thấy là không thích lắm đúng không anh chị em nào nếu uh, có comment là nếu lần đầu tiên anh chị em nghe Dũng chia sẻ thì thường chúng ta không thích uh, thì anh có thể comment Ờ, Dũng giải thích cho một cái đơn giản nữa bởi vì ờ, thường thì khi các bạn nghe thì nó có thể có những cái gì ạ Dũng thường là nói thẳng luôn vào mọi vấn đề nói thẳng về cái vấn đề là nỗi đau chúng ta nói thẳng về vấn đề là chúng ta cần làm gì để chúng ta thành công nên khi mà chúng ta đang mong muốn là chúng ta cần gì ạ cần là phải giúp ngay thì thực sự nó cái điều đó nó không chạm vào trái tim của chúng ta nhưng khi anh chị em đã theo dõi một thời gian rồi thì Dũng tin chắc rằng anh chị em sẽ hiểu đúng không anh chị em sẽ hiểu và anh chị em sẽ có một cái thời gian để trải nghiệm và biết cái này nó đúng hay sai còn nếu chúng ta nghe lần đầu tiên thì Dũng tin chắc rằng là bởi vì uh, chúng ta sẽ có những phản ứng nhất thời đó bởi vì Dũng biết rằng có rất nhiều các hệ thống ngoài kia khi mà các bạn nghe họ sẽ phân tích cho các bạn là một cổ phiếu này tốt lắm có một uh, cái gì chẳng hạn như là uh, đội nhóm này hoặc là ông chủ mua vào hay là cái gì đó chẳng hạn thế thì trong cái hệ thống mà Dũng chia sẻ thì nó không có cái điều đó Dũng không nói là ai đúng hay sai nhé tất cả mỗi chúng ta đều có gì ạ à? có cây bút của mình đúng không hôm chợ hôm trước các bạn đã thấy những cây bút rồi tức là khi mà chúng ta nhìn một cây bút thì con chó thì nó là cục xương hay là trò, chơi hoặc là chúng ta thì nhìn đây cái bút bởi vì đó là đó là thế giới của chúng ta thế giới quan của chúng ta nên chính thế giới quan của chúng ta nó gì ạ à? nó sẽ cho chúng ta đánh giá mọi thứ nó mang tính chất lệch lạc ra hôm trước có một cái bạn bạn chia sẻ với Dũng này nếu các bạn có ở đây thì Dũng cũng xin lỗi bạn trước đó cái câu chuyện như này bởi vì thứ nhất là có những câu chuyện Dũng chia sẻ thì một ai đó ờ, câu chuyện là Dũng chia sẻ mang tính chất là là thật bình tình cờ thôi nhưng có thể làm tổn thương lấy một bạn nào đó nên trước khi mà Dũng chia sẻ câu chuyện đơn giản để các bạn có thể thấy rằng là à, Dũng không cố ý nói hạ thấp ai cả hay là không cố ý đánh bóng mình cả nên anh chị em nào nghĩ rằng Dũng cố ý đánh bóng mình hay là thấp, hạ thấp ai đó thì thực sự điều đó không bao giờ Dũng làm bởi vì khi mà Dũng chia sẻ tất cả những cái giá trị này thì cái việc đầu tiên là cái con người của Dũng là từ trước nay Dũng đã bị thua lỗ Dũng đã bị phá sản thậm chí là Dũng đã nghĩ đến những cái điều tiêu cực nhất nên chính vì vậy thì việc đưa ra cái hệ thống phương pháp này thứ nhất là giúp cho chúng ta thấy rằng là hiểu rõ được thị trường nó vận động ra sao những anh chị em đã tham gia đã theo dõi hoặc là đã có cái thời gian đồng hành với Dũng thì chắc chắn anh chị em sẽ hiểu rõ hơn thì tí nữa chúng ta sẽ nói về phần sau thì trước kia Dũng nói về cái phần này thì hôm trước chúng ta có kể anh chị em một câu chuyện đó là bạn nói là rồi nhỉ bạn chỉ cần là lợi nhuận 20 phần trăm một năm đấy ạ bạn không cần nhiều bởi vì nếu mà lợi nhuận 30 phần trăm 40 5 phần trăm thì 6 phần trăm thì nó lại trở thành tham dân si theo anh chị em nếu chúng ta lợi nhuận quá nhiều như vậy có phải tham dân si không ạ câu chuyện này Dũng kể từ ngày hôm qua có phải chúng ta lại lấy tiền của người khác không ạ có phải chúng ta lấy tiền người khác không ạ mọi thứ nó là cái quy luật chúng ta thực tế chúng ta tham lam hoặc là khi mà thị trường là đỉnh chúng ta tham lam chúng ta vẫn tiếp tục muốn giữ nó chúng ta mới bị mất thôi còn thị trường nó vẫn tạo cho chúng ta gì ạ vẫn tạo cho chúng ta cơ hội vẫn tạo cho chúng ta gì ạ rất nhiều thứ khác bản thân dõi có gì ạ có những người mà chúng ta gọi là những người mà thông minh những người chúng ta gọi là tạo lập những người chúng ta gọi là big boy họ biết được cái quy luật họ kiếm được nhiều lợi nhuận họ trở nên giàu có và khi họ trở nên giàu có thì họ dành số tiền đó một là để họ giúp đỡ người khác hay là có thể làm được nhiều điều khác tuyệt vời hơn nữa nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là tại sao những người như là Soros ông thấy Soros là một cái người gì ạ họ đầu cơ họ kiếm được rất nhiều tiền những cái tài khoản gì ạ tôi cho đi từ cái thư thiện của ông Soros thì thực sự là rất là lớn đúng không anh em thấy là Soros có cho đi nhiều tiền không anh em thấy là Mark Mini có cho đi không anh em thấy Moin Nguyên Monel có cho không và chúng ta cũng thấy là đặc, đặc biệt là Warren Buffett ông cho hết cho hết nên chính vì vậy thì khi mà chúng ta gì ạ Ờ, ở một cấp độ nào đó thì thực ra tiền nó không phải là cái mà mục đích sống của chúng ta và mục đích sống của chúng ta lúc này nó là cái mục mục đích cho đi nhưng khi mà các bạn muốn cho đi hay các bạn muốn giúp đỡ ai thì các bạn phải trở nên tốt hơn tốt hơn phiên bản của bạn hiện nay và quan trọng là các bạn bạn phải tốt hơn để giúp đỡ nhiều nhiều khác tốt hơn nhưng ở đây có sẽ có rất nhiều các gì ạ cái chúng ta sẽ có rất nhiều cấp độ khác nhau nên khi mà chúng ta mỗi chúng ta sẽ có những cấp độ khác nhau nên về cơ bản nó sẽ không thể là không thể nào chúng ta gọi là có một cái cái cùng một cái cái cái tần số giống nhau nên nó có một câu chuyện như này này Dũng lại tiếp tục kể một câu chuyện trước khi mà chúng ta phân tích rõ hơn bởi vì những câu chuyện này Dũng tin chắc rằng nó sẽ cho chúng ta hiểu rõ được mọi thứ nó sẽ vận động nó quay vòng như nào giống như câu chuyện hôm trước Dũng có chia sẻ về à, tại sao Dũng không nói là thị trường đã đỉnh rồi phải bán ra ngay và Dũng lại kể một câu chuyện về uh, một cái câu chuyện về trong tâm quốc thì thì thủ bởi vì lúc đấy có thể chúng ta sẽ nhớ lâu hơn thế thì rõ ràng là khi mà chúng ta thấy rằng là chúng ta không muốn kiếm được hai ba mươi phần trăm hoặc là chúng ta nghĩ số tiền nó cao quá thì nó làm cho chúng ta gì ạ cảm giác là chúng ta đang có lỗi và chính vì vậy chúng ta không bao kiếm được và thậm chí ta và luôn bị thua lỗ anh em có đồng ý không Tận, bởi vì chúng ta không muốn gì ạ nếu chúng ta có ai khi mà chúng ta mong muốn là khoảng khoảng độ 20 25 phần trăm một năm thôi nhưng khi mà cái số đó nó vượt hơn khoảng 50 60 phần trăm thì bắt đầu chúng ta bắt đầu cho mình một cái cái kìa cái, cái cảm giác thỏa mãn anh chị em ạ cảm giác thỏa mãn mà chính vì vậy thì cái cảm giác thỏa mãn đấy nó lại tiếp tục đưa chúng ta trở về cái vạch xuất phát nếu anh chị em là đã có cái cảm giác như vậy thì hãy comment cho Dũng uh, số 1 đúng không ạ nếu chúng ta có cảm giác như vậy Dũng có thể là có thể một số anh chị em không có nhưng nếu ai đã có cái cảm giác như vậy thì hãy comment cho Dũng số 1 ạ tức là ok ạ tức là khi mà chúng ta đặt ra mục tiêu sau đó chúng ta gì ạ nó vượt qua cái mục tiêu của chúng ta nó lớn hơn một chút và chúng ta gì ạ thấy nó thỏa mãn và chúng ta cho mình cái trạng thái thoải mái hơn cho mình cái trạng thái gì ạ chúng giống như là chúng ta đã gì ạ thấy mình là cần phải lỏng hơn một chút nữa đầu tư mạnh dạn hơn nữa và chính vì những cái lúc mà chúng ta mạnh dạn hơn đó là lúc mà chúng ta mất hết đấy là cái cái đầu tiên chúng ta có thể học được bài học này mỗi một cái câu chuyện đây Dũng mong rằng chúng ta học được bài học chứ không phải mang tính chất là uh, nói ai hay chỉ trích ai bởi vì thực ra chỉ trích các bạn thì để làm gì nói các bạn để làm gì chúng ta thay vì chúng ta tập trung vào gì học được bài học để gì ở đây thay vì chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta ông này chắc là lên để uh, chém gió hay là cái gì đó thì câu câu chuyện nó chỉ đơn giản như thế thôi một là chúng ta học được bài học gì trong cái câu chuyện này ok và chúng ta sẽ nói về thị trường một cách uh, đến bây giờ chúng ta sẽ nói về thị trường để chúng ta hiểu hơn về thị trường thì trước khi mà chúng ta nói về thị trường thì Dũng sẽ nói về các cấp độ để chúng ta hiểu rõ rằng này thế thì về cấp độ anh chị em nhớ về cấp độ này anh chị em anh chị em nào đã từng tham gia một là anh chị em theo dõi những cái video của Dũng à, tại vì những cái video của Dũng thì đều và là có những bài học ở trong đó hai là anh chị em đã tham gia những chương trình mà Dũng đào tạo thì bên câu hỏi đặt ra này câu hỏi đặt ra là câu hỏi đầu tiên nhá là ra anh, anh chị em thì gì chỉ câu hỏi đầu tiên là nếu anh chị em không hiểu về cái phương pháp vận hành vận hành nhá của một cổ phiếu hay là cái hệ thống mà Dũng chia sẻ thì nếu chúng ta cho chúng ta một trong những cổ phiếu những cổ phiếu thành công thì anh chị em có mua đâu ạ kể cả có phím vàng có mua đi anh chị em có mua đâu ạ câu chuyện bên chúng ta đặt ra câu hỏi như vậy chúng ta có nên có mua không ạ Đấy, chúng ta nói một cách khách quan nhé anh chị em có mua không đúng không không mua được bởi vì cấp độ nó khác nhau rồi anh chị em nhé cấp độ khác nhau nên nó sẽ không thể nào dù là Dũng có chia sẻ chia sẻ rất là kỹ anh chị em sẽ không mua được nên từ đó anh chị em thấy là nếu chúng ta đi nghe nghe ai đó mách nước hay phím hàng thì cho nó mua mua thì sao mua điều đầu tiên là bị thua lỗ điều đầu tiên nó sẽ bị thua lỗ cái điều đó để đều chắc chắn vì trước khi mà chúng ta không hiểu được cái gì cái hệ thống nó vận động ra sao và chúng ta mua vào thì lúc nó đúng lúc nó sai và chúng ta không biết là khi nào nó đúng khi nào sai đúng không chúng ta không biết khi nào đúng khi nào sai nên cái việc mà để gì ạ để phím cho ai một cái cổ phiếu đó mà Dũng chưa vẽ cái nguyên lý của nó thì Dũng sẽ sẽ không cho chúng ta gì con cá và tất cả những cái chia sẻ ở đây Dũng muốn chia sẻ anh chị em là những cái nguyên lý nha nguyên lý để anh chị em nào thực sự mà mong muốn là đưa ra một cổ phiếu để mua vào thì Dũng sẽ không chia sẻ nhưng nếu anh chị em mà muốn học những nguyên lý thì Dũng sẽ chia sẻ và trong cái nguyên lý đó thì Dũng luôn luôn tặng anh chị em những cái cổ phiếu để anh chị em nắm được nó có rất nhiều cấp độ để anh chị em có thể hiểu và tới đây nó sẽ có cái, cái những anh chị em nào chưa học cái cái khóa bí mật đầu tư từ An Z thì có thể tới đây chúng sẽ mở tiếp tục những khóa học như vậy để anh chị em có thể hiểu rõ được tại sao chúng ta chưa thành công thì trước khi trước khi nhá trước khi mà Dũng nói rằng cái chủ đề chính hôm nay thì anh chị em có thể quay trở lại nhá quay trở lại xem xem là tất cả những cái cổ phiếu Dũng chia sẻ từ trước đến nay nó sẽ tại sao nó đúng tại sao nó sai đúng không thì trước khi anh chị em để ý một chút nhá à, anh chị em để ý một chút để Dũng sẽ hướng dẫn cho anh chị em tại sao lại như vậy cổ phiếu những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ chúng ta sẽ lấy những cổ phiếu bất cứ nào chạm cổ phiếu KHB đi đúng không nếu cổ phiếu KHB bình thường KHB là một cái cổ phiếu phía sau này dù lớn hay tốt thì có vài thể chúng ta sẽ thấy là từ cái điểm này cái điểm mà bắt đầu chúng ta thấy rằng là nó lên đỉnh đến cái điểm mà lúc mà nó chạy được rất là một thời gian rất là dài đúng không nếu chúng ta mua trong bất cứ cái điểm nào trong cái vùng này thì gần như chúng ta không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận rất là ít nha lợi nhuận rất ít không có nên không bao giờ có một cái món gì ạ món hời cho bất cứ ai nếu chúng ta không nắm rõ bản chất thế thì ở trong cái cái video của cái bài này thì Dũng cũng đã chia sẻ là khi những cái biên độ này Dũng ta chỉ nói nó nhanh đây là một cái quy luật biên độ này đến lúc mà nó biên độ nhỏ nhất thì đây gọi là điểm mua ai đã mua vào cái điểm này mà chỉ mua điểm đấy duy nhất thì hãy comment cho Dũng được không ạ Dũng bây giờ hôm nay Dũng chỉ nói về một số quy luật anh chị em sẽ nắm rõ được sau đó chúng ta sẽ nói về những cái gì mà chúng ta cần phải học cần phải nắm rõ được Nhưng mà nếu chúng ta lại phân tích cổ phiếu là cổ phiếu này tốt hay cổ phiếu này xấu thì câu chuyện này nó sẽ phản cảm và câu chuyện này nó sẽ không giúp được chúng ta quan trọng ở đây thì chúng ta sẽ xem theo dõi niềm tin đã chúng ta phải nắm được niềm tin đã vì chúng ta có niềm tin thì chúng ta mới tham gia còn không có niềm tin tại vì cái niềm tin là cái phần quan trọng được chưa phần tin là quan trọng tại sao chúng ta cả một cái vùng này chúng ta mua mà chỉ mua vùng này đấy thì đây là một cái trạng thái để chúng ta hiểu rõ rằng tại sao hoặc là khi mà cổ phiếu lên đến vùng này thị trường bình thường là cổ phiếu này sẽ rất mạnh đúng không khi mà thị trường chung mà chúng ta thấy gọi là vùng đỉnh này thì gần như tất cả những cổ phiếu này anh chị em thấy rằng chúng đều yêu cầu bán ít nhất 1 phần hai đấy tức tại sao chúng ta phải bán ra bởi vì cái thị trường chung á, cái chỉ số VN Index hay chỉ số VN30 á, nó là chỉ số cực kỳ quan trọng nó quyết định đến gì ạ à? đến cái xu hướng của gì ạ à? cả thị trường thế thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại câu chuyện tiếp theo câu chuyện tiếp theo là chúng ta đã được học các quy luật từ cái dòng chứng khoán là cái dòng mà chúng gọi là chạy đầu tiên sau khi cái dòng chứng khoán chạy đang có triển chạy thì chúng ta sẽ nói về cái dòng ngân hàng đúng không anh chị em nhớ không giúp cho nó là sau cái dòng này thì có thể có một cái dòng nào chạy thì chúng ta ở đây chúng ta thấy có một cái dòng ngân hàng dòng ngân hàng là cái dòng chạy tiếp theo thì có một số cổ phiếu như là Techcombank chẳng hạn thế đấy là những cổ phiếu chạy tiếp theo và sau dòng ngân hàng thì chúng ta sẽ nhớ là dòng nào ạ tức là chúng ta thấy thị trường bắt đầu nó có cái sự luân phiên quay vòng tất cả các dòng với nhau chúng ta có nhớ cái bài học đấy không ạ tức là cái này nó là quy luật nên chúng ta yêu thích cổ phiếu không được anh em ạ nếu anh chị em có yêu hay là thích cổ phiếu thì đều là nó bị sai bởi vì chúng ta đang áp dụng gì ạ áp dụng cái tư duy lối mòn chúng ta vào thị trường và cái này nó được gì ạ nó được bị bởi bởi vì nó được ấn định vào cái tư duy của chúng ta bởi vì không ai người ta dạy chúng ta cái này đúng không sau đó chúng ta dầu khí thì dũng có nói là những cái cổ phiếu dầu khí và dũng biết anh chị em biết là lúc đó dũng bảo đến cái cổ nhóm nào là nó sẽ là chạy cuối cùng nó chết không ạ anh chị em nhớ câu chuyện đấy không ạ câu chuyện là sau đó nhóm cổ phiếu dầu khí thì Dũng đã đưa ra là cái nhóm cổ phiếu cuối cùng nó chạy và cái nhóm đấy có khả năng thị trường sẽ kết thúc bởi vì nó đã chạy hết một đà và sau cái đà đấy thì thị trường vẫn còn một vài phiên tăng và Dũng có nói là nếu có mua thì mua cổ phiếu nào không? nếu trong hợp có mua thì mua cổ phiếu nào đấy là câu chuyện đầu tiên là nếu có mua có giữ thì giữ cổ phiếu nào và cái cổ phiếu đấy nó nó làm sao nó chưa chạy nó rút hay nó chưa hết đà thì giữ còn nếu mà chúng ta thấy rằng những cái cổ phiếu mà nó đã đang chạy nước rút thì phải bán dần ra hoặc là thoát ra rất là nhanh đây là câu chuyện để những cái cái việc mà chúng ta ôn lại ôn lại những cái gì nó lặp lại đi lặp lại vì nếu chúng ta nắm được cái quy luật này đúng không nắm được quy luật này thì chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền còn nếu mà chúng ta lại không muốn gì à, không nắm được quy luật đúng không không nắm được quy luật mà chúng ta lại cứ mua mà chúng ta cứ bảo là may mắn tại vì thế này nó có một quy luật nhân quả nhân quả đấy là gì nếu kiến thức của bạn ở đây thì bạn mới kiếm được ở đây nếu kiến thức của bạn ở đây thì bạn muốn kiếm ở đây tâm của bạn ở đâu thì tiền của bạn ở đó đấy chưa tâm của bạn ở đâu tiền chúng ta mới ở đó nên chúng ta không thể nào cầu nguyện không thể nào muốn bỏ ra một số tiền lớn ra để chúng ta mua cổ phiếu mà chúng ta không biết là nó vận động như thế nào nên ở đây về góc độ nào đó nhá về góc độ nào đó thì anh chị em cần phải nắm rõ được những cái quy luật này cái đây là những quy luật này các bạn thấy rằng có ai chia sẻ không? nếu các bạn thử comment có đã có ai chia sẻ những cái vận động này chưa nhà mình đã thấy rằng là trên thị trường có ai đã chia sẻ những cái vận động này chưa và những cái vận động này nó là những cái vận động đó thường xuyên xảy ra đúng không thường xuyên xảy ra trong thị trường chứng khoán những cái việc mà người ta chúng ta không hiểu rõ được cái vận động hiểu rõ được những cái cái cái bản chất bên trong của nó thì dẫn đến là chúng ta thì sẽ bị mất tiền đúng không thế thì ờ, chúng ta sẽ thấy là thế sau khi mà gì ạ thị trường bắt đầu nó chuyển sang tất cả những cổ phiếu đúng không tất cả những cổ phiếu nó chuyển sang một cái giai đoạn khác đúng không chuyển sang một giai đoạn khác thì bây giờ chúng ta thấy là một cái quá trình điều chỉnh mạnh rất mạnh đúng không bây chúng ta lại quay trở lại thị trường sau khi chúng ta thấy rằng là những cái câu chuyện mà Dũng chia sẻ đây thì thị trường bắt đầu nó rơi vào đây và nếu các bạn tất cả những câu chuyện đây Dũng đã chia sẻ rất kỹ khi nó rơi ở đây để thị trường có hồi phục thì Dũng nói là cái vùng này này nó gãy nó tạo ra hai đáy thì khối lượng gì ạ nó giảm và nó hồi phục ngay ở vùng này nếu trong trường hợp nó tạo hai đáy thì nó giảm nó tạo ra vùng này đúng không giờ tất cả những cái mà Dũng chia sẻ để Dũng muốn đưa ra cho các bạn thấy rằng là mọi thứ nó phải đều có kịch bản tại vùng này thì Dũng sẽ đều đầu tiên là không giao dịch bán dần ra nhưng nếu trong trường hợp nó giảm thì chúng ta cần phải biết là nó là nó gì ạ đến vùng này nó phải tạo ra hai đáy và nó quay trở lại ngay và Dũng đưa ra một trong những cái ví dụ đơn giản để các bạn thấy rằng đây là một trong những cái ví dụ đó nhưng nó không xảy ra cái trường hợp này nên cái việc mà chúng ta bắt đáy để tham gia vùng này thì rõ ràng nó không nằm trong cái gì ạ kịch bản đấy kịch bản và đưa ra mà khi nó không nằm trong kịch bản đưa ra nó giống như chúng ta không biết là mình đang ở đâu mà chúng ta lại cứ tiếp tục tham gia vào thị trường theo kiểu cầu nguyện thì câu chuyện nó ở đây này câu đây là một câu chuyện Dũng nghĩ rằng là sẽ rất nhiều anh chị em sẽ phải gặp ở đây và sẽ có một câu chuyện như này nếu chúng ta câu chuyện đây này khi mà nếu chúng ta là bất cứ ai dù anh chị em làm bất bất cứ lĩnh vực gì kể cả anh chị em đã là gì tại vì trước khi mà Dũng nói thì Dũng cũng nói với anh, anh chị em không phải là Dũng xúc phạm với ai cả Dũng là môi giới chứng khoán Dũng đã từng làm và cũng đã làm môi giới chứng khoán nên cái việc mà vì là cái cấp độ khác nhau nên cái việc mà dù Dũng có chia sẻ cho anh chị em hoặc là có phím hàng cho anh em dù đây là trong trường hợp là Dũng đang là một người có trình độ thì anh chị em chưa chắc đã mua được bởi vì để chúng ta gì ạ có mua mua đúng nhưng khi mà đưa ra quyết định bán thì chúng ta đã quyết định bán xa đúng không anh chị em không khi mà đưa ra quyết định đúng mà gì ạ bán chúng ta lại bán sai hoặc là khi mà chúng ta mua xong có thể chúng ta bán ngay tại vì cái cái tầm của chúng ta cái nhận thức của chúng ta nó khác nhau nên không thể nào nào có thể cùng một cái tần số được thế thì câu chuyện đây này, này khi mà Dũng yêu cầu là bán ở đây thì các bạn thấy rằng ai có nhớ một câu chuyện có một cái bạn bạn vào bạn comment rất là là là là là là là, là ấy, bạn đang ăn lồi mồm SSI bạn nhớ nha câu chuyện ở đây của SI bây giờ chúng ta nhìn cổ phiếu SI nếu mà bạn vẫn đang hưng phấn như thế thì những đợt giảm như này bạn bán không ạ chắc chắn bạn không bán tại vì những đợt giảm này của bạn không bán anh chị em hiểu không ạ anh chị em có, có hiểu đấy những đợt giảm này bạn không bán thì những đợt giảm này bạn bán không ạ đấy chúng ta sẽ phải phân tích được kỹ ấy. đúng không khi mà chúng ta đợt những đợt giảm này họ đã tồn tại được thì những đợt giảm này họ sẽ không bán và những cái đợt như thế này thậm chí là họ sẽ phải giống như này một số trường hợp thì nó giống như cổ phiếu PVS đó. đấy một số trường hợp nó giống như này đến đây họ bị bạc và cuối cùng chúng ta sẽ nhìn ra nhận diện ngay câu chuyện nó như thế đó tại vì họ không có một cái chiến lược để bán ra nên nó sẵn khi mà cổ phiếu rơi như này tại vì lần này với lần này chúng ta thấy nó khác nhau không ạ nó giống nhau đúng không nên chính vì vậy thì chúng ta có thể kết luận được lý do vì sao họ vì những cái lần đấy giảm sàn họ không bán họ chịu được Đấy chưa họ không biết là thị trường nó ở đâu họ chỉ biết là thị trường cứ lên và đấy chính là cái mà chúng ta thấy là nếu chúng ta không bán ở đây cái câu, câu chuyện này nếu chúng ta không bán ở đây thì chúng ta bắt đáy ở đây đúng không ạ không bán ở đây thì không bắt đáy ở đây mà Dũng biết rằng những người mà bán ở đây không nhiều Ờ, tí nữa chúng ta sẽ phân tích ạ những người bán ở đây tức là nhiều người người ta sẽ gì ạ vẫn giữ ở đây nên chính vì vậy thì đa phần là thua lỗ và đa phần thua lỗ thì chúng ta ra bắt đáy không ạ bắt thua lỗ bởi vì như này thua lỗ chúng ta full margin rồi đúng không nếu chúng ta đang bị kẹt margin rồi công ty bán ra thì chúng ta có tiền để mua lại hay không nếu chúng ta mua lại nhé nếu chúng ta có tiền để đáy mua lại thì nó đây là nghịch lý luôn đây là một cái nghịch lý luôn chắc chắn là chúng ta sẽ gì ạ không thể mua vì đang bị lỗ mà bị full margin thì không thể bán bán ra để để lại mua lại thì chúng ta là gì ạ lại, những cái cổ phiếu mua lại chưa chắc đã tăng đấy đây là Dũng phân tích cho anh chị em biết rằng là đọc vị tại sao lại phân tích ra cái này đọc để đọc vị anh chị em biết vì sao không ạ tại vì nó đang có một câu chuyện như này câu chuyện như này đến đây không khuyến nghị đến đây không khuyến nghị bán khi đây đến đây bị thua lỗ thì gì ạ đến đây không thua lỗ đúng không không thua lỗ thì không gì ạ chúng ta sẽ không gần như chúng ta gì ạ, khi nó rơi đến đây thì gần như là chúng ta sẽ không được ai hỗ trợ cả sẽ không hỗ trợ cả nhưng khi bắt đầu hồi đến đây thì chúng ta thấy là à nếu có để ở đây thì nhẽ chúng ta được gì ạ hòa vốn rồi đúng không ạ có phải để đến đây chúng ta hòa vốn đúng không nên thực ra có những câu chuyện thế này thực tế là thế này nếu mà nó không hồi thì sao câu hỏi là nếu nó không hồi sao nó giảm thế là sao Được chưa? Nếu nó giảm tiếp là sao? nên tất cả những câu chuyện hồi ấy này bây giờ nó lên thì chúng ta sẽ vẽ ra một kịch bản rất là đẹp anh chị em ạ vẽ ra kịch bản rất đẹp là nếu anh chị em không bán ở đây thì đến bây giờ nó phải gì ạ hòa vốn không câu chuyện thứ nhất là chúng ta đã bị dỗ ba phiên liên tiếp nó giảm sàn chúng ta mất gần hết rồi chúng ta có thể trụ được ở đây không ạ à? tài sản chúng ta may à, nên bây giờ hồi thì câu chuyện lại bảo là chúng ta phải dỡ phải đỡ nên ở đây nhá mọi thứ nó là vô lý anh chị em hiểu không ạ vô lý trừ khi một f0 chưa biết gì họ mua đấy thế này nên đây là câu chuyện để các anh chị em thấy rằng là tất cả cái hồi này chúng ta giải thích hay biện hộ nó đều là gì ạ là vô lý hết bởi vì những cái hồi như thế này, này tất cả những sóng trước nhiều sóng cái hồi này nó có thể toang nha nhiều sóng những cái hồi này nó toang những cái hồi này nó đều đều toang những cái hồi này nó đều toang tiếp ạ chúng ta biết cái hồi này này là nó chắc chắn để nó lên không ạ đây nhìn này nó chắc chắn để nó lên không nên khi mà chúng ta đã lỗ một cái sự lớn rồi mà tiếp tục nó hồi này thì lại được chúng lại được động viên đúng không ạ chúng lại được động viên là nó sẽ phải gì ạ à? tiếp tục tăng nó sẽ tiếp tục tuyệt vời thì đấy là cái đầu tiên chúng ta đang nói về cái nỗi đau để chúng ta hiểu rõ được là cái này chúng ta cần phải nắm rõ được bản chất được chưa đây là chỉ là hồi thôi bây giờ hồi này thì bây giờ chúng ta đi vào chủ đề chính anh em đó cái hồi này chúng ta đi về chủ đề chính chủ đề chính thứ nhất là cổ phiếu nào có giữ lại cổ phiếu hay là bán cổ phiếu giữ lại hay bán cổ phiếu thì bây giờ trước khi mà giữ hay bán cổ phiếu một số anh chị em nói rằng là à, trước khi mà giữ hay bán cổ phiếu thì chúng ta sẽ nói về một cái gì ạ những cái cổ phiếu mà Dũng bán ra Dũng mua lại bán ra xong mua lại đây là cổ phiếu TCM anh chị em nhớ nhá đây là cổ phiếu TCM bán ra mua lại Đấy, bà mua xong lỗ bán ra mua lại mua xong này Đấy, điểm nổ Đấy, do thị trường nó xấu bán ra sau lại mua lại câu chuyện ở đây này nếu anh chị em dũng đơn giản dũng bảo anh chị em mua ở đây yeah, mua ở đây nếu anh chị em bán ra đây hôm sau dũng bảo mua lại anh chị em có mua không hay là đấy chúng ta phải comment thật thật đấy nha sau đó cũng giải thích cho ạ giải thích một cái cái cái trạng thái như này cái quy luật ạ tại vì nếu mà nói ăn một con cá cho con cá mua xong sai là chúng ta sẽ gì ạ không những gì ạ được trả ơn thậm chí là được, được ném đá câu chuyện là chúng ta ra mua không mua lại không một số anh chị em học về xu hướng dòng tiền có thể anh chị em đã biết rồi khi mà một cổ phiếu nó quá nhiều nhà đầu tư đeo bám đây chúng ta đeo bám quá nhiều điểm đeo bám những cái đợt siết chặt này nó có thể có những đợt nổ nổ nhưng nếu cái đợt nổ này chúng ta mua này một số trường hợp thị trường chung nó xấu nó vẫn vẫn bị tại vì thị trường chung nó khỏe hơn nó khỏe hơn bất cứ một cái điều gì yeah. Dạ. nó khỏe hơn bất cứ một điều gì nên khi nó cứ gãy thì Dũng có hai chiến lược đó là bán 4 phần trăm đúng không 4 phần trăm và 8 phần trăm và một số anh chị em có thể dùng bán 5 phần trăm và 10 phần trăm tùy thuộc vào chỗ nó chịu đựng mạnh hơn thế tại sao chúng ta gì lại cần phải bán khi nó vi phạm yeah, dạ, vi phạm không phải là vì nó vi phạm cắt S SMA 20 hay là các SMA 50 mà Dũng bán mà Dũng chỉ quan tâm đây cái này là cái anh chị em nhỉ tất cả những cái dấu hiệu về kỹ thuật ở đây gãy kênh hay là gãy gì đó không quan tâm anh chị em không quan tâm bởi vì nếu những cái đường trung bình này nó cắt liên tục và chúng ta mua cứ mua cắt 5 cắt 10 thì thực sự chúng ta sẽ không tồn tại được trên thị trường đâu đúng không thế thì rõ ràng là không tồn tại trên thị trường thì quan trọng là khi mà gì ạ à, nó gãy nó gãy ở đây thì chúng ta vi phạm đến đâu chúng ta xử lý đến đó chúng ta không nên nghe bất cứ ai cả tiền là tiền của chúng ta đúng không không phải là chúng ta mua bảo hiểm nhân thọ để chúng ta mong muốn chúng ta hy sinh để kiếm cái bảo hiểm đó nên không phải là chúng ta cắt lót này để cho nó mua mong muốn là gì ạ là thị trường cổ phiếu giảm tiếp mà chúng ta cắt lót để chúng ta bảo vệ chính ta hay chúng ta mua một cái bảo vệ bảo bảo hiểm để chúng ta bảo vệ chính ta khi mà nó không vi phạm khi mà chúng ta không bị hy sinh không bị chết thì cái việc mà nó là điều rất tuyệt vời khi mà cắt lót nó không bị làm sao cả nó quay trở lại thì chúng ta mua lại đấy là cái chiến lược mua rất là an toàn anh chị em thấy không ạ hiểu chưa đây là một trạng thái nếu anh chị em nắm hiểu rõ được cái này thì hãy comment comment cái sau đó thì Dũng sẽ phân tích cho một cái trạng thái sau nên khi mà nó rơi này thế thì nếu chúng ta mua ở đây à? anh chị em lại đặt câu hỏi này nếu chúng ta mua ở đây thì có phải lên chúng ta muốn bán ở đâu để chúng ta bán dần ra không ạ câu chuyện của rất là chúng ta mua ở đây thì chúng ta muốn bán ở trong quá trình đi lên này chúng ta mua còn cái việc mà nó lên nữa ở phía trên này đó là việc của nó tại vì nó không có khối lượng nó không có tại vì không có khối lượng thì có thể nó rơi tự do nên cái việc mà chúng ta muốn bán ở đâu trong chạy đúng rút này đấy khối lượng nó bung ra rất lớn này còn cổ phiếu này nó có tiếp tục lên nó lại mất cái quy luật cung cầu nó không nằm trong cái gì ạ tiêu chí chúng ta thì chúng ta gì ạ mua xong nó rơi lại cắt nữa nha mua xong nó rơi lại tiếp tục cắt cái khả năng mua xong nó rơi ấy, nó lại cắt vẫn có thể xảy ra nếu chúng ta này đây câu câu chuyện này này đây là câu chuyện này một cái cổ phiếu này nó lên đến khoảng 2 đến 30 phần trăm nha 2 đến 30 phần trăm anh chị em nhớ là cứ cho là khoảng 20 phần trăm đi thì nếu chúng nó cắt lỗ trung bình 7 phần trăm thì ba lần sai một lần thắng chúng ta vẫn hòa vốn tức là chúng ta có tỷ lệ thua lỗ ở rất là cao nha tỷ lệ thua lỗ cái tức là cái cái lần mà chúng ta thắng mấy lần chúng ta thua thì cái tỷ lệ thua của chúng ta rất là cao thì chúng ta vẫn thắng đúng không à, vẫn mấy mới thua giả sử như là trong 3 lần đúng không ba lần hai lần thua nha hai lần thua 7 phần trăm một lần lãi hai phần trăm thì chúng ta lãi lỗ hai lần thua 7 7 phần trăm ạ tức chúng ta vi phạm sai bán và một lần chúng ta mua nó đúng lãi hai phần trăm thì chúng ta lỗ lãi tức chúng ta tỷ lệ của chúng ta là lỗ đến bao nhiêu tức tỷ lệ sai của chúng ta là 66 phần trăm rồi Hoa lá nào? Hai lần chúng ta mất 14%. Đúng không? Khoảng 14 15%. Chúng ta tính đơn giản, một cách đơn giản nữa. Thế tại sao chúng ta phải cứ để cho nó lỗ 10%, 20%? Tại sao chúng ta vẫn để cho những cổ phiếu nó rơi đến đây? Tại sao chúng ta vẫn cứ để cho cổ phiếu nó rơi đến đây? Xong đến đây chúng ta lại nó hòa thì chúng ta bảo là gì ạ? Đúng không? Mua ở đây này. Đây nên tự nhiên nó quay. Có khi nào nó hòa không? chúng ta phải xem lại tất cả lịch sử có những lúc nó có hòa không những lần này nó có hòa vốn không đúng không những lần này nó có hòa không hay là chỉ có một vài lần này nó hòa đấy ạ anh em hiểu không ạ tại vì chúng ta nói nói sự thật sự thật đó, khi mà chúng ta nói về sự thật đó, chúng ta không phải yeah, tất cả mọi cái sự thật nó cũng quan trọng đúng không cái này thì nó chu kỳ chúng ta sẽ phải nói vào một bài khác tại vì chu kỳ nó khá là nhiều thế thì đây chúng ta cũng thấy rồi có thể này lên bao nhiêu rồi nên cái vùng nó rơi như này chúng ta không thể biết được nó có rơi nữa hay không nên khi nó hồi rồi bắt đầu chúng ta vào chúng ta cầu nguyện là giá như ông này ông bảo cắt lót ở đây thế đến lúc này chúng ta gì ạ à? đã xanh mắt mèo rồi đến lúc này thế đây nếu chúng nó bán không bán đến đây tôi không bán đến đây không bán đến đây nó cháy tài khoản thì ai là người chịu trách nhiệm ai là người chịu trách nhiệm cho chúng ta đến đây đến đây còn bây giờ nó đến đây rồi nó hồi lại thì bắt đầu chúng ta lại nói với người khác là giá như để lại thì nó làm sao có phải tốt không phải không chúng ta thấy bây bây giờ chúng ta có nghe được câu chuyện như thế không ạ chúng ta bây có được nghe những câu chuyện như vậy không ạ tại vì chúng ta được nghe những câu chuyện như vậy tức là giá như để lại thì nó phải tốt không giá như không bán ra nó phải tốt không đơn giản thôi. tại vì như này thứ nhất là dũng không khuyến nghị mua bán ở vùng này nên thực ra là cũng không có gì ạ tức là những cái vùng mà thị trường nó đang đỉnh này thì dũng không khuyến nghị thậm chí là dũng yêu cầu là bán ra vùng này đấy là câu chuyện như vậy đúng không không khuyến nghị nên cái quan trọng nó rơi xuống hay là còn quan trọng nó rơi xuống chúng ta cần phải cắt lót thì đây chúng ta đang nói về chiến lược chiến lược còn một cổ phiếu mà nó rơi rất mạnh từ trên này xuống này thì những cái nhịp hồi này nó mất rất nhiều thời gian còn nếu nó hình thành thì nó phải hình thành gì ạ tới đây nó hình thành nó phải hình thành mô hình tách tay cầm đúng không nên không có từ giá như cả giá như thì cháy tài khoản mất rồi yeah. thế thì đấy là cái câu chuyện để chúng ta thấy được là đầu tiên chúng ta phải nắm rõ được quy luật đã quy định đã và chúng ta cũng đã có những cổ phiếu nó cũng nằm trong những quy trình như vậy đây là những cổ phiếu tại vì những cổ phiếu này là Dũng đưa ra vào đúng thời điểm mua câu chuyện nói thế vào đúng thời điểm mua tại sao vùng này không mua cả vùng này không mua đấy chúng ta đặt đặt ra tại sao lại không mua những vùng này lại không mua Đấy, chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi để chúng ta hiểu rõ rằng là hay là những cổ phiếu như là Hòa Phát chúng ta sẽ giải thích một vài cái tại vì bên chúng ta đang cần một cái niềm tin tại vì nếu bạn không có niềm tin đó tại sao dũng phải nói những điều nó đi lại để các bạn có thể xem lại cái này tất cả những vụ này tại sao lại không khuyến nghị bạn mua nó rẻ mà đúng không những vùng này thậm chí là dũng mà nói là khả năng bị gãy đúng không các bạn thấy không ạ có có nghe được cái video của nào ạ thế thì câu chuyện đến vùng này này đến cái vùng này này dũng còn chưa biết nó có lên được hay không chưa biết nó lên ngay được hay không có phải không anh chị em ạ đến vùng này này chưa biết nó lên ngay được không tại vì nó chưa đạt các tiêu chí về tức là chúng ta về quy luật xu hướng nó đạt này tích lũy nó đạt này dạ. những cái cái thời điểm để mua nó chưa đạt nên nếu giả sử trong trường hợp một ai đó bảo cổ phiếu này tốt nha một ai đó bảo cổ phiếu này tốt mua vào thì với Dũng thì Dũng bảo là cổ phiếu này Dũng chưa mua được đơn giản thế thôi ạ thế nên xấu tốt nó không gì ạ nếu mà tốt bây giờ nếu mà điểm tốt bây giờ thì chúng ta thấy là cổ phiếu này lên rất mạnh thì chúng ta thấy là gì ạ à bị sai bởi vì chúng ta đang xem câu chuyện là sử chúng ta đang theo dõi một video Dũng đang phân tích ở đây đúng không sau đó thì gì ạ cái vùng này đến cái vùng này đến thực ra phiên này chính xác phiên này Dũng làm video là anh em ngày mai mua ai đã nhớ xem một cái video này là chúng ta có thể tham gia mua vào ngày mai chúng ta cứ nhớ để comment ạ tại vì cái video này là buổi sáng video này là buổi sáng nên tất cả những cái mà Dũng chia sẻ nó đều phải có đủ lượng đủ chất mới nổi nên mua trước cũng chết mua sau thì cổ phiếu lên quá cao có thể nó bị rũ bỏ được chưa mua sau nó lên quá cao nó bị rũ bỏ còn mua trước thì gì ạ nó có thể bị rũ như này và chúng ta gì ạ nếu rũ này mà không bán ra thì thậm chí nó rơi xuống như này và lúc này chúng ta lỗ đến 10 phần trăm thì có thể là mất mười mấy phần trăm mới vốn đúng không nếu mà lỗ đến 20 phần trăm thì mất phải hai mấy phần trăm vào vốn nếu mà sử dụng margin nữa thì bao giờ mới lấy lại được câu chuyện này nó từ câu chuyện này á, thì các bạn có thể thấy rằng là hay một cổ phiếu nữa T CTR đây là câu chuyện như này để bạn nếu bạn theo dõi thì bạn kiên nhẫn bạn theo dõi nha đây là câu chuyện của TCR đây là điểm mua Dũng có chia sẻ cái này cái livestream này là buổi sáng tất cả những livestream là buổi sáng hay là bạn nào có mua điện lại điểm này không ạ chúng ta sẽ thấy thị trường chúng ta sẽ có những cổ phiếu nó đang nằm đây Đấy chưa? nên khi mà một số bạn thấy là khối lượng lớn nhỉ vào mua lại sai nhá khối lượng lớn ở chỗ nào mới là câu chuyện nha tại vì cả một cái quá trình nó hình thành nó không thể là một phiên mà nó là nhiều phiên và nó thuộc loại mẫu hình nào lớn khối lượng ở trên chết lớn ở một bất cứ một điểm nào nó chưa tích lũy đủ vẫn bị chết nên khối lượng lớn nó phải nằm trong cái đoạn nào nó có tầm khoảng 20 mẫu hình nha hai mẫu hình thì ở trong những chương trình này Dũng đưa ra một cái mẫu hình nào anh chị em nhớ là học đi học lại học nhiều lần những mẫu hình đó học đi học lại học nhiều lần những mẫu hình đó thì là ok chẳng hạn đây là mô hình có thể là mô hình mua sớm nha đang hình thành mô hình sớm có thể bị test lại khi mà mô hình mua sớm xong những đợt sau này giống như này này anh chị em mua lúc đó an toàn vô biên còn nếu chúng ta mua ở đây rẻ nhưng không an toàn mua ở đây rẻ không an toàn không thể biết đâu là đáy nên khi mà chúng ta mua ở đây đấy nghĩa trên vùng này biến động lớn chúng ta bán ra rồi bán ra rồi thì lúc này chúng ta mua vùng này có thể thành chiến thắng nhá vùng này có thể giành chiến thắng nhưng có thể là chúng ta sẽ gì ạ 10 lần gặp một cái dạng không mở bán được như rốt chẳng hạn thế nhiều 10 thằng lúc đấy chúng ta gì ạ thắng 9 lần lần cuối chết là đi đời luôn ạ chẳng thế chu du thắng tất cả nhìn rất nhiều trận lần cuối chết chết luôn ạ anh em hiểu hiểu được đúng không ạ tức là chúng ta thắng của 99 phần trăm chết một lần thôi ạ là chết luôn nên anh chị em có thích kiểu đầu tư như vậy không ạ hay chúng ta cần phải bảo quản trị rủi ro trước ạ cả chuyển rủi ro trước hay là chúng ta lại cứ thích là mua bán theo kiểu bất chấp sợ hãi tôi bất chấp sợ hãi tôi ờ, đúng không thế thì bây giờ câu chuyện là gì ạ có nên giữ cổ phiếu hay không thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích rằng hai dạng cổ phiếu dạng cổ phiếu bây giờ chúng ta giữ thì sao giữ nó không lên được thì chúng ta mất gì ạ dạng cổ phiếu đầu tiên chúng ta giữ nó không lên được thì chúng ta mất mấy ngày tết chúng ta mất cái gì không ạ thực ra chúng ta có thể sử dụng các chỉ số VN30 và VN Index VN30 thì chúng ta xem là các cổ phiếu blue chip có sóng hay không VN Index thì chúng ta có thể nhìn xem là tới đây sẽ nhóm nào khi mà VN Index mà nó tích lũy bởi vì tích lũy tốt và VN30 nó đang gì ạ đang chưa tốt lắm thì có thể lúc đó có thể nhóm khác đó là những nhóm mà có thể nhóm mid cap có nhiều lúc lúc mà có thể nhóm mid cap nó nó hành động á nó tốt á thì chúng ta tập trung mid cap đoạn dạ, đầu lúc nói là anh chị em chỉ đầu tư mid cap thôi đừng có đầu tư bất cứ cổ phiếu nào khác đúng không giai dạ, lần cuối thì dũng có nói là à, sau khi mà vinhome chạy thì có thể một vài cổ phiếu mid cap sẽ chạy đơn giản thôi tại vì tất cả những này nó đều tuân theo những quy luật nó đều có những quy luật quan trọng là bản thân là chúng ta không được ai nói cả không ai nói cho chúng ta hoặc lại không biết là ai nghiên cứu chưa những cái cái này là cái chúng ta theo dõi lại anh em đừng tin Dũng hãy theo dõi lại xem là nó đúng hay không thì đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý thế thì trước khi mà chúng ta đấy thì đây một cổ phiếu đây là cổ phiếu anh chị em nhớ là đây là những cái điểm Dũng sẽ mua ở đây mua đấy và thậm chí là mua ở đây khối lượng lớn giá tăng mạnh nhưng về sai bán lỗ bán bốn phần trăm bán được không tám phần trăm bán hết thoát đây đây là những điểm mua thế bây giờ tại sao nếu Dũng mua những cổ phiếu này anh chị em thấy rằng khả năng thua lỗ so với thị trường chung như nào khả năng thua lỗ chỉ Trung nào các cổ phiếu khác thì nó rơi đã bán dần ra rồi còn nếu cái cổ phiếu một cái nền như này một cái nền tích lũy như này nó rơi tại vì cái việc mà nó đã có những cái điểm nổ này có những điểm nổ như này điểm nổ như này là các big boy đấy ạ mọi người nhìn thấy chat chưa hello ạ các anh ấy, chúng ta có nhìn thấy chat không ạ có biểu đồ không ạ ok thấy mà anh em có nhìn thấy màn hình không sao một số anh chị em lại không nhìn thấy nhỉ màn hình vẫn tốt mà thế thì chúng ta sẽ này khi mà nhà đầu tư họ mua ở đây với những khối lượng lớn như này thì họ bị rũ bỏ bởi vì như này chúng ta cần phải nhớ này khi cái những cái điểm mua như này là chắc chắn phải dòng tiền lớn họ tham gia không thể dòng tiền nhỏ được tại sao bị gãy như này khi mà nó bị gãy như này nó sẽ có một cái là ép phải bán ép phải bán đúng không ép phải bán bây giờ nếu chúng ta ép phải bán thì nó bán hết chưa ép bán mà khối lượng thấp thì sao ép bán khối lượng thấp thì sao tức là khi mình lên này khối lượng lớn này ép bán khối lượng thấp thì sao anh chị em nhớ nhá nếu anh chị em đã mua đây cái này là cái một cái rất quan trọng để cho anh chị em hiểu này anh chị em mua ở đây mua đây đây là một cái mẫu hình trong xuống dòng tiền cái khóa học mà Dũng đang à, đang tới đây sẽ dạy anh chị em anh chị em mua tất cả đây thì việc mà đây là những điểm nổ của các big boy khi nó lên đến vùng này này lên đến vùng này này thì thực tế là một số các anh chị em mua ở đây đợi không được bán hết ra chúng ta để cái mà tại vì cái bán hết ra khi bán hết ra trong một số trường hợp họ sẽ rút bỏ gãy hết toàn bộ cái kênh này gãy sạch và khi nó gãy những cái đường SMA 20 SMA 50 này thì gần phần lớn là các hệ thống phân tích kỹ thuật họ bán ra hoặc là nếu chúng ta mua ở đây thì nếu vi phạm một số các nguyên tắc về 4% về 8% là chúng ta cũng cần phải bán ra tức khi mà chúng ta bán ra thì chúng ta quên mất nó và bởi vì chúng ta đang gặm nhấm nỗi đau có phải không ạ có phải chúng ta đang gặm nhấm nỗi đau không vừa mua hôm trước con dao bị rũ gặm nhấm nỗi đau và chúng ta thường thì chúng ta sẽ tập trung vào nỗi đau đa phần mọi người tập trung vào đau tập trung covid tập trung vào gì ạ tập trung vào rất nhiều thứ khác đến khi mà chúng ta tập trung vào thì nó làm cho cái đầu chúng ta ngu đi ạ đây là nói sự thật có phải không ạ khi mà chúng ta bị tiêu cực có phải là cái đầu chúng ta nói ạ nó mất phương hướng không ạ chúng ta tiêu cực mà đấy là nguyên lý rồi chứ không phải phải phải là, là, là ai nghĩ ra cả tâm mà an thì vạn sự an còn tâm là gì ạ động loạn thì tự nhiên mọi thứ sẽ động loạn đơn giản thôi nó chả phải cái gì à, gọi là đạo Phật hay là thánh thần hay là cái gì đấy đấy là nguyên lý bình thường sợ hãi thì gì ạ thế thì cái quan trọng là này nếu chúng ta không hiểu nguyên lý thì đây chúng ta cắt lót xong cắt lót xong thì cổ phiếu này nó sẽ có thể thành hai cái dạng dạng thứ nhất là nó bùng nếu ngày mai nó bùng một phát lên như này anh chị em làm sao mua lần này chết cắt lót đây mua phát ở đây thì sao bị chập mạch không thấy chập mạch không ạ bị hoảng loạn đúng không ạ hôm trước mua ở đây cắt lót ở đây lại mua ở đây thì sao hệ thống phương pháp này nó có đúng không ạ nó bị sai không ạ anh em mua đã có cái gì chưa hiểu đây không ạ anh em nào chưa hiểu phần này Dũng sẽ phân tích kỹ cho cách đây là tặng anh chị em một cái cách để nhìn nhận nhá còn đừng mua trước nhá mua trước là chết đấy không nói siêu cổ phiếu vội nó chưa thành công thì chưa nói vậy đúng không bây giờ chúng ta đang cần phân tích am tại vì những cái này là cái mà và để chúng ta sẽ hỏi là ăn Tết thì không ăn Tết có ăn Tết thì không ăn Tết đúng không Tết này thì có một cái link như này anh chị em vào đăng ký Zoom này Dũng sẽ có đặc biệt là anh chị em mới nhá yeah, anh chị em mới về chưa nắm rõ được kể anh chị em đầu tư lâu năm Dũng sẽ có khoảng 5 ngày dạy về gì ạ dạy về những cái kiến thức nền tảng tư duy về đầu tư anh chị em học thì anh chị em sẽ biết chứ còn bây giờ những cái kiến thức đấy anh chị em thấy rằng nó Dũng tin chắc là nó là rất tuyệt vời nó là mới mới với phần lớn các nhà đầu tư kể cả nhà đầu tư lâu năm rồi chả biết vì sao bị thua lỗ chả biết vì sao lại bị thất bại thế thì bây giờ nó nổ sao có hỏi bây giờ câu hỏi đặt ra nó nổ sao ngày mai khối lượng lớn nổ khoảng hai đến ba triệu sao trong trường hợp là nổ ngay nổ ngay đấy tại vì hôm nay nó cũng cạn được khối lượng này chúng ta đang tính được trường hợp nổ ngay đấy thế thì nếu mà nổ ngay mua thế thì cái này là phải để làm gì ạ câu chuyện đây là nếu nổ ngay mua thì nó phải làm gì ạ có phải để qua thế không ạ đấy trong trường hợp để ngay mua thì nó được nó phải để qua thế đâu đúng không nó nổ một khối lượng nó cao rất là cao thì đây là một chu kỳ nhé đây là một chu kỳ mới và cái khả năng thành công là rất là cao khả năng thành công Dũng không nói 100 phần trăm nhưng phải 80 phần trăm thành công xác suất 80 phần trăm nhá xác suất mà 80 phần trăm chúng ta nhớ là không cái gì 100 phần trăm cả 80 phần trăm thành công nếu mà nổ ngay khối lượng lớn nổ ngay tức là nó chúng ta gọi là điểm SOS trong VSA khối lượng lớn đây cái này là public cả thị trường đấy nếu không đạt khối lượng là chúng ta mua được nổ và đặc biệt là nó phải trần thì càng tốt ạ nếu mà trần thì lại càng tuyệt vời đấy, mua cả trần luôn ạ thì quan trọng là lúc này thì gì ạ việc mà mua để sau tết có tốt hay không tốt ạ xác suất là 80 phần trăm mua để sau tết thì sao qua tết ạ phải mua để qua tết rồi câu chuyện đây là câu chuyện là chúng ta để nên để qua tết hay không để qua tết thế thôi nên chúng ta đang phân tích một số cái để anh chị em phải nắm rõ được có cái nào để qua tết hay cái nào là không để qua tết hỏi một cách gì ạ à? chung chung nhưng nếu không nổ thì sao câu chuyện là nó không nổ thì sao hoặc là nếu ngày mai ngày kia ngày, ngày giáp tết nó nổ thì sao câu chuyện là nếu bây giờ nó nổ ngày mai hoặc là ngày kia hoặc là đến giáp tết đến ngày ngày 29 tết nó nổ nó, nó nó xác nhận thì chúng ta phải mua và để đúng không bởi vì chúng ta thấy là cái phí chi phí của nó cái chi phí cơ hội với chi phí mà chúng ta bỏ ra để nuôi cái gì ạ nếu chúng ta sử dụng margin hay là um, phí sàn chẳng thế một số anh chị em có thể gọi là margin hay là phí gì đó chẳng thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng chi phí cơ hội nó tốt hơn đúng không anh em nào đồng ý thì comment số một ạ chi phí cơ hội nó tốt hơn ạ chúng ta phân tích cái điểm điểm mạnh và điểm yếu tại vì nếu chúng ta không phân tích cái này thì rõ ràng là gì ạ chúng ta sẽ gặp nhiều cái gì ạ cái rủi ro bởi vì tại sao Dũng lại đưa cổ phiếu cổ phiếu này cho anh chị em bởi vì thị trường nó rơi mạnh như này cổ phiếu này nó không bị phá vỡ và nó nổ nha anh chị em đấy này, này tại vì Dũng tại sao Dũng lại dám đưa những cổ phiếu này thị trường nó giảm mạnh như này nó vẫn không bị phá vỡ nếu nó nổ khối lượng lớn thì thị trường có giảm nữa thì nó cũng rất khó để phá vỡ anh chị em hiểu không ạ nên đây là một trạng thái là gì ạ an toàn không ạ trạng thái an toàn đó nếu trong những trường hợp mà bung khối lượng lớn có thể bị gãy nhưng xác suất đấy là rất thấp bởi vì nó đã bung khối lượng khối lượng rồi mà nó kéo lên nữa thì thì đây là những cuộc nó đã có rất nhiều cổ phiếu mà sau khi rũ hết thì nó sẽ tiếp tục tăng này Đây. rũ này nó quay trở lại nó tăng và chúng ta bỏ lỡ cơ hội và cổ phiếu này nó sẽ lại trở nên rất là xa xỉ đấy à. <clears throat> chúng ta sẽ ờ, xem một hai cổ phiếu nữa tại vì chúng ta sẽ thấy rằng là hay là những cổ phiếu như là PC1 PC1 là cổ phiếu mà nó cũng khá là cũng thấy là khá là mạnh khi mà nó đã rũ lần thứ nhất lần thứ hai nó mạnh hơn thị trường những cổ phiếu này chúng ta gọi là mạnh hơn thị trường đúng không mạnh thị trường khi nó nó đi lên này thực ra những cái điểm mua này điểm mua rất quan trọng tại sao lại mua điểm này đấy câu hỏi nhá một số anh chị em cái này là cái cái đây là bí mật này bí mật bí mật phân tích gần như hôm nay cho rất nhiều đấy bí mật đấy. bình thường chúng ta thấy là những cái dao động như này là một dao động như này anh chị em thấy không ạ chúng ta nhìn này dao động là gì phải dao động lớn không khi một cổ phiếu dao động lớn biến động lớn đó chúng ta là cái nhóm nhỏ này vẫn đeo bám lớn tức là chúng ta gọi là cá nhân nhà đầu tư cá nhân đeo bám đeo bám nó lỏng thì phải làm gì ạ quy luật mà lỏng đó, mà không rũ không rũ thì không lên được nên anh chị em sẽ thấy rằng là nghe không hết thì sẽ thấy gì ạ ông này hôm trước ông bảo cổ phiếu lỏng không lên được đúng không đúng không anh chị em nếu mà bây giờ theo dõi một chương trình mà không hết ạ thì có phải là khi mà Dũng phân tích thì bảo lỏng không lên được thì chỉ nghe là biết rằng cổ phiếu này lỏng sẽ không lên được đúng không nhưng sau đó một thời gian nó lên như này thì sẽ nói là gì ạ tức là bây giờ chúng ta lại lại không nghe phần là nó phải rũ mà bây tự nhiên vài ông thấy ra người ta lại nghe cổ phiếu lên được thì câu chuyện đó là gì ạ câu chuyện nó khác đúng không câu chuyện là lần trước bảo cổ phiếu này không lên nhưng bây giờ cổ phiếu lại lên lại mà họ không nghe cái đoạn là nếu nó rũ mà nó xác nhận thì lên thì thiếu cái phần này thì cái này là cái chết người hay là bán thì anh chị em sẽ nói là bán dần tức là một câu nói bán dần chúng ta cắt bỏ bán ông này bảo bán đi hay là bán dần đi nó khác nhau rất nhiều nên chính vì vậy việc mà bán dần trong quá trình chạy nước rút hay là bán đi bán hết thì nó lại khác nhau nên đến là những cái ngôn ngữ mà khi mà chúng ta cắt bỏ nó rất là nguy hiểm nên mọi thứ chúng ta phải đo lường được đo lường ở đây là gì ạ là phải rũ khi nó rũ xong thì gì ạ mà nó kéo lên được hay chúng ta gọi là pin nếu ai học VSA gọi là pin thì những điểm này là điểm mà rất là tuyệt vời còn một số anh chị em sẽ không mua ở đây nha chúng ta có thể đợi xem quá trình tích lũy rũ tiếp có thể test lại cái đỉnh này nếu rũ mà test lại đỉnh này khối lượng thấp thì là đều tuyệt vời nha nhớ là nó giảm khối lượng thấp thì là điều tuyệt vời nhớ này khối lượng thấp là điều tuyệt vời sau khi giảm thì tuyệt đối không mua nếu nó giảm khối lượng thấp tuyệt vời tuyệt đối không mua chỉ mua khi xác nhận thì đây là một cái gì ạ giá rẻ không mua nhưng mua khi xác nhận thì đây chính là lúc độ an toàn cao nhất đó là những dạng cổ phiếu như này nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta vẫn có thể giữ cổ phiếu này đúng không giữ cổ phiếu này đúng không còn những cổ phiếu khác thì chúng ta có thể nắm giữ hay không thì chúng ta lại tiếp tục để ý một vài các cổ phiếu liệu nó có lên được nữa hay không chẳng hạn những cổ phiếu như là BIDV chẳng đấy thì những cổ phiếu này đấy chẳng đấy chúng ta sẽ biết rằng là thường thì đây là một cái gì ạ nếu chúng ta gọi đây là những cái điểm giảm sâu những cái điểm này mua khối lượng nó không lớn thì những cái cổ phiếu này thực tế chúng ta khó đo lường được nó có thể đi lên được hay không nhiều lúc chúng ta không biết được nó lên được hay không nên giả sử như là chúng ta thấy rằng là thường thì chúng ta thấy là những cổ phiếu này đặc biệt là sau tết thì đa phần nếu mà nó đang tích lũy này nó có độ tích cực nhiều hơn tuy nhiên thì có thể chúng ta thấy là cái thời gian để chúng ta nắm giữ những cổ phiếu mà chúng ta chưa biết phương hướng nhá chưa biết phương hướng câu chuyện là có những cổ phiếu chúng ta không biết phương hướng thì nắm giữ sau tết chúng ta mới mất chi phí cơ hội và là chúng ta thấy là rõ ràng là thay vì chúng ta gì ạ chốt lời một phần một phần hai đi ạ hoặc là có thể chốt lời hết sau đó chúng ta dành dành toàn bộ tết anh chị em cách học này anh chị em dành toàn bộ tết buổi tết anh chị em sẽ lọc tất cả những cổ phiếu Đấy, giả sử những cổ phiếu này thì xem là nó có đặc điểm gì Đấy, nó nó đặc điểm gì nếu mà nói về kênh thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có đặc điểm gì tại sao nó lên hay là những cổ phiếu TCM này nó đều có những cái điểm giống nhau CSR này nó đều có những điểm giống nhau và chúng ta nếu anh chị em nào học cái phương pháp của Dũng rồi thì đều có thể lọc tìm ra những cổ phiếu tốt nhất Đấy. thế thì bây giờ câu chuyện là BIDB khả năng 2021 là khả năng lên là cao thì câu chuyện này thực tế nhá bây các bạn đặt ra câu chuyện này thực tế là Dũng đến bây giờ Dũng chả biết nó có lên đấy không đơn giản nữa hỏi Mac Mini thì ông ờ, chắc chắn ông không trả lời được hỏi uh, ờ, Mo cũng không trả lời được hỏi O'Neil thì cũng không trả lời được anh ạ đây là câu chuyện nó chuyện bình thường đấy còn không biết chúng ta sẽ nó lên hay không thì không biết bởi vì nó đang thiếu gì ạ cái xu hướng của nó nó chưa rõ ràng đây nó là trạng thái gì ạ nếu chúng ta đang nhìn thấy nó đang trạng thái gì ạ anh chị em có thể comment một anh chị em số khác đang ở trạng thái gì ạ đúng không thậm chí là đang tích lũy đến vùng này đáy này chưa biết phương hướng thì không thể biết được nó có tốt đến không nên đây là cái mà khi mà chúng ta đánh giá như thế này là rất là mang tính nó cảm tính nên chúng ta vẫn bị một ai đó nói là cổ phiếu này tốt chúng ta mua vào đơn giản thôi ạ hay là cổ phiếu Vietcombank Vietcombank đúng không Vietcombank thì không biết là khối lượng ở đây như nào xem là lấy Vietcombank nhỉ Vietcombank Vietcombank nha yeah. Vietcombank là cổ phiếu mà so với tất cả cổ phiếu khác nha yeah, so với tất cả cổ phiếu khác Vietcombank chưa chạy chúng ta nhớ này này bây giờ chúng ta phải nhớ lại có một cái khái niệm này cùng là cái dòng chúng ta phân tích một vài cái cổ phiếu để anh chị em rõ rõ nhá cùng là cái dòng dòng gì ạ cùng là dòng ngân hàng thì năm ngoái ngân hàng con con này chạy mạnh không năm ngoái là nó, nó chu kỳ của nó nó chạy rất mạnh và chúng ta thấy rằng đây vượt qua đỉnh chúng ta nhìn thấy cái kịch bản này giống giống giống vừa rồi xảy ra chưa đây Đó, chạy nút rút này rũ kéo lên vượt đỉnh vượt đỉnh sau đó rơi rơi tự do luôn nhưng năm nay thì tại vì năm nay ngoài ít khi một cổ phiếu nó chạy hai chu kỳ liên tiếp ai đã ai biết thì cái, cái, cái dạng này chưa ít khi một cổ phiếu nó chạy hai chu kỳ liên tiếp yeah. Dạ. cái này thực ra chúng biết rằng phần lớn chúng ta không được ai nói cả không phần lớn chúng ta không được ai nói cho cho biết rồi cái chu kỳ nó chạy rồi thì chu kỳ sau thường không chạy nữa thế thì khi mà chu kỳ sau nó phải phải chậm hơn thì câu chuyện đặt ra là gì ạ chính vì vậy thì chúng ta thấy một cái chu kỳ mất 6 tháng mà chúng ta đầu tư 3 năm thì sao đấy chưa 6 tháng thì đầu tư 3 năm thì sao có phải chúng ta bỏ mất rất nhiều chi phí gội không một cái cổ phiếu xuất sắc nhất đây cái này là cái để chúng ta có thể phân biệt một cổ phiếu xuất sắc nhất VCS chẳng thế khi mà cái chu kỳ nó chạy ấy, đấy chẳng khi nó kết thúc chu kỳ đầu cái thời gian này, nó phải mất rất dài nhé từ cái điểm này đến đây nó phải mất rất dài nó mới có một chu kỳ tiếp theo hoặc là những cái chu kỳ kia nó nghỉ đấy đây là cổ phiếu tăng trưởng rất mạnh đấy. nó còn mất rất nhiều thời gian hoặc là những cái đợt chu kỳ sau đây là những cổ phiếu tăng trưởng rất mạnh chúng ta thấy rằng cái thời gian này mất khoảng nửa năm đây là cổ phiếu mạnh nhất tốt nhất trong mọi chu kỳ chứ, chứ đây là một dạng cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong mọi chu kỳ Đó. cái thời gian này chúng ta chúng ta phải để ý một chút này từ cái điểm này này điểm cao nhất nếu chúng ta đầu tư dài hạn đến lúc mà bắt đầu nó bước vào nhịp tăng tiếp theo thì cái thời gian từ đây đến đây nó mất một năm chúng ta phải đo lường được đó là dạng cổ phiếu tốt nhất nhé tốt nhất trong loại trong trong dạng cổ phiếu còn những dạng cổ phiếu như là nhóm ngân hàng nhé đây chúng ta để, để chúng ta hiểu rõ rằng là không nếu chúng ta không hiểu rõ thì chúng ta cứ đầu tư dài hạn cổ phiếu ngân hàng là cổ phiếu theo chu kỳ ngắn nên nó cứ lên bao nhiêu là nó rơi bấy nhiêu anh chị em hiểu không ạ lên bao nhiêu nó lại lao dốc bao nhiêu lên bao nhiêu nó lại lao dốc bao nhiêu nên tất cả chúng ta không biết được chúng ta cứ đầu tư dài hạn khi nào chúng ta chết cũng dài hạn đây là một bí mật để hướng dẫn chúng ta nắm rõ được chứ không phải là cứ để đợi dạng nào cũng đầu tư lâu năm dạng nào cũng đầu tư dài hạn sau đó thì gì ạ à, nó lỗ thì bảo là em ăn 20 phần trăm một năm thôi không cần nhiều đâu ạ khi nó nó lớn thì nó phải nó chia nhiều nó phải phá loãng thì nó phải cần nhiều thời gian thế bây giờ chúng ta lại tiếp tục nói cổ phiếu này cổ phiếu này thì hiện tại Vietcombank á nó bị rũ khá mạnh rồi Vietcombank ạ rũ khá mạnh rồi tức là về cơ bản rũ khá mạnh rồi nếu cái rũ khá mạnh như này rũ hết rũ hết mà tới đây là gì ạ rũ xong thì làm sao đây này đáy này Đấy, đi xong những cái đỉnh ở nó cũng rất gần đây là những cái đáy trước đó rũ sau rũ này này chúng ta để ý một chút này là rũ này này cái khối lượng ở đây với khối lượng này thì khối lượng này nó không có dịch bán tháo tức là nó nó vẫn ở mức thấp đây bây có chuyện là ra là nếu trong trường hợp tới đây mà nó tăng thì sao nhớ là cái này cần lưu ý này thì cái dạng này nó mạnh hơn cổ phiếu khác rất nhiều nó mạnh hơn thì à nó mạnh hơn những cổ phiếu như tiên phong banh hay là à, những cổ phiếu như là uh, à, bidb hay là techcombank hay là những cổ phiếu mà nó chạy ở chu kỳ trước bởi vì những cái nhóm kia nó cần nhiều thời gian để tích lũy hơn còn nhóm này nó đã rũ rồi nó vẫn đang tiếp tục chạy dở nó giống như chạy marathon á chạy marathon thì do thời tiết do thời tiết hay do một cái gì đó sự cố thì nó phải nghỉ ở đây một chút và tiếp tục chạy dở trước khi và có thể thành chu kỳ mới nên chúng ta biết rằng là không phải là cổ phiếu nào chúng ta cũng thích là chúng ta mua giai đoạn này chúng ta mua cổ phiếu Vietcombank thì gần như không có lợi nhuận giai đoạn này mà chúng ta mua cổ phiếu GAT thì gần như không có lợi nhuận rất là ít luôn ạ nhưng nếu chúng ta mua cổ phiếu Techcombank hay là cổ phiếu khác thì lợi nhuận là rất là nhiều nên chính vì vậy thì việc mà chọn cổ phiếu mà để yêu thích nha chọn cổ phiếu để yêu thích thì đấy là một cái vô lý nha rất là vô lý với với nhà đầu tư đây là một cách mà anh chị em phân biệt tại sao nó lại vô lý đến đây là một dạng trạng thái để chúng ta nắm rõ được sẽ có những cổ phiếu thì khả năng lên rất là thấp và có những cổ phiếu thì chúng ta đợi thêm thời gian đây là thử những cổ phiếu này nếu tích lũy thêm này rũ này tích lũy tiếp rất mạnh vì nó rũ hết thôi nó lại hồi vậy tích lũy rất vậy nên nó tùy thuộc vào cái nhóm cổ phiếu thì bây giờ đến đây chúng ta vẫn phải đợi chứ đợi đến khi nào mà có thì Dũng sẽ chia sẻ à, một bạn có hỏi là cổ phiếu này hỏi Dũng là cổ phiếu này là tại sao nó tích lũy dài và nó không lên mạng đấy thì theo quy luật gì ạ quy luật lượng đủ chất đổi hay là quy luật nhân quả thì nó tích lũy dài nó phải lên mạnh thì tại sao tích lũy dài nó lại không lên mạnh anh chị em có giải thích cho một số anh chị em có thể giải thích cho Dũng nó tại sao nên mạng một số anh chị em biết một số chúng ta một số anh chị em có thể giải thích đúng không ạ tôi biết rằng sẽ có anh chị em sẽ biết được chính xác đó nó là cổ phiếu bao cung nên bo cung thì ông nào tích lũy bao lâu đó là gì ạ đó là chuyện bình thường nó là bo cung mà cái nhóm này là do các ông tổ chức ông đang nắm giữ gần hết nhìn biểu đồ là biết bo cung tức là khi mà các ông tổ chức ông nắm gần hết thì nó kéo lên đây sau đó thì nhân cơ hội này là kéo lên để cho anh em ăn mớ thế thôi cổ phiếu bao cung đây này đặc tính của cổ phiếu bao cung này, này CDO đây đấy nó lên từ một này ăn lôi mồm từ một xong rồi lên đây xong lại rơi tiếp đây đặc tính của nó này anh chị em à nên không có biết đôi công thì lãi nhỉ nghìn phần trăm nghìn phần trăm sau đó thì à, bán nhà rất nhanh bán ra như này, đấy rất nhiều cổ phiếu nên anh chị em thấy không ạ bán nhà rất nhanh này nói xong có khi ngày mai lại bị ném đá đấy anh em hiểu không? cái này là cái mà những cái này nó rất nhạy cảm cũng không muốn đưa vào nhưng vì là rất là yêu quý anh chị em đây là dạng bao cung những cái điểm mua này đây là những cái điểm mua có độ an toàn nhưng về cơ bản những cái dạng cổ phiếu này bao cung thì những dạng này chúng ta phải mua nhưng phần trên này chúng ta phải bán thật nhanh thật nhanh đây còn này thì bo cung rất nặng nha nên báo chí nó có giật tít thì chúng ta cũng đừng có tin nó nha yeah. bo cung rất nặng đây là dạng bo cung rất nặng nên cứ đừng có nghĩ là cái cổ phiếu này họ nhà rốt họ nhà rốt đấy cái này là Dũng đã nói rất nhiều rồi sau mỗi lần nói chia sẻ này thì lại nhận được ném đá rất là ác liệt nên anh chị em nếu có bị ném đá sau vài hôm nữa thì nhớ là bảo vệ nhá <laughs> đây là câu chuyện thực sự đấy tức là sẽ có cái câu chuyện như này bởi vì đây nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều quyền lợi của một nhóm nhưng nó ảnh cái vấn đề chúng ta chúng ta không hiểu biết chúng ta sẽ bị dính đòn nên uh, khi mà ở trạng thái này anh chị em thấy gì ạ à? nguy hiểm nhất là gì ạ à? ok rất là hay đo cung thì nó có bộ dạng đo cung vừa có dạng đo cung mạnh hoặc bo cung thì nó ở giai đoạn nào trong cái dạng bo cung nó ở giai đoạn nào trong cái dạng bo cung thấy chưa nó dạng bo cung vừa này nó ở giai đoạn nào Là sử đây lần trước cũng có một cái mua cổ phiếu bo cung đấy nó ở giai đoạn nào EGE có ai à? đây là mẫu hình số mới ạ anh em đây mẫu hình số mới lên này tới đây là điểm mua đây cũng lại một bo cung nhưng nếu chúng ta ăn đoạn này thôi đoạn sau thì chúng ta để để một nửa nếu mà không không bán ra này đấy hiểu chưa mẫu hình nó vẫn xây dựng nó vẫn có nhưng nó ở giai đoạn đầu thì nó không bán được nó không phân phối được giai đoạn đầu nó không phân phối được thì chúng ta vẫn có thể tham gia còn những cái giai đoạn nền 3 nền 4 đặc biệt là nền 3 trở đi hãy tránh xa nên tất cả mọi thứ nó đều có những nghệ thuật thế thì ở đây anh chị em thấy này những cái cổ phiếu mà nó hồi mà nó gì ạ mà nó lên chúng ta thấy rằng nó tích lũy cần phải tích lâu hơn thì chúng ta có thể giảm bớt tỷ trọng còn những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là nhưng mà đây Dũng có nói là những cổ phiếu mà nó đang gì ạ là sử những cổ phiếu này một số bạn có hỏi là có mua đấy không câu chuyện là có mua đấy không chúng ta phải phân tích thực ra phân tích cổ phiếu này nó sẽ có rất nhiều cách để phân tích những cách phân tích đầu tiên nếu mà mua cái cách phân tích mua đầu tiên mà anh chị em có thể biết là sử như chúng ta mua ở đây thì khối lượng lại không đạt nhá nếu mà mua ở đây khối lượng là tại sao lại mua ở đây bình thường sẽ mua ở đây anh chị em biết không nó có một cái chiến lược mua là mua cắt cái đường SMA 50 thế bây giờ câu hỏi là tại sao lại mua cắt SMA 50 mà lần trước lại nói là không nên mua sử dụng bình động được chưa? Có một câu hỏi, tức chúng ta phải đặt ra câu hỏi là tại sao cái phương pháp của Dũng là không bao giờ mua hay là không bao giờ sử dụng cái đường trung bình động để mua, đặc biệt là trung bình là đường trung bình hàm đơn SMA50. Mà tại sao lại sử dụng? Anh chị em có giải thích được không ạ? Nên khi mà chúng ta đặt ra câu hỏi á thì nhớ là đặt ra câu hỏi tại sao và nó đều có những nguyên nhân ở bên trong nó nó đều phải có một cái nguyên nhân bên trong nào đó thì chúng ta mới hiểu được hỏi tại sao như vậy không giải thích được thì chúng ta sẽ có một cái góc nhìn khác nên tất cả mà khi anh chị em hỏi Dũng thì nên đặt câu hỏi why tại sao còn đặt câu hỏi mua gì thì nó không giải quyết được vấn đề của chúng ta mà không giải quyết vấn đề của chúng ta nó giống như cho chúng ta con cá cá thì hôm nay mà cho cá ươn cá lóc thì chúng ta ăn là chúng ta sẽ chết đấy là cần phải nói thật sự như vậy nên quan trọng là chúng ta phải biết rằng why tại sao là ăn cơm cá này tại sao là không ăn thế thì ở đây này nếu cổ phiếu nó chưa hết chu kỳ thường những cổ phiếu chết chu kỳ nó phải chạy nước rút các bạn nhớ nhá thường nó chạy chạy nước rút trong những chu kỳ nó chạy nước rút này thì thường nó mới tạo ra cái chu kỳ đấy là một nhưng có những lúc mà nó không chạy nước rút nó cũng hết chu kỳ thì nó phải là nằm trên nền 5 nền 4 nền 5 nền 6 được chưa nó chưa hết chu kỳ thì cái này chắc là ở đây không không không có thời gian để nói hết ở ờ, với dạng này thì nếu trong một chuỗi chu kỳ thì nó gãy thì nó cắt cái đường SMA 50 là chúng ta mua đấy là một cái thứ hai khi mà cổ phiếu gặp cái vùng này tức là thực tế cái cổ phiếu này cổ phiếu cổ phiếu này là khi mà Dũng tham gia ở vùng này thì trong vùng này là Dũng bán một nửa bán một nửa bởi vì thị trường nó xấu nên chính vì vậy thì Dũng không bị gì ạ à, không bị phải xử lý ở vùng này đơn giản thôi là cách đây là đây là những cái để chúng ta thấy là cái sức tại sao nó như thế tức là khi mà thị trường nó đang ở vùng rất là trên đây này vùng này nó rất là rủi ro nên khi mà mình thấy cái vùng rủi ro này mình giảm nửa đấy tại vì cái cổ phiếu này nó chưa chạy hết chu kỳ khi nó chưa chạy hết chu kỳ thì chúng ta có thể giảm một nửa đi tại vì bắt buộc nếu chúng ta không bán thì nó bị căng cứng và chúng ta phải bán hết rồi đây và đấy là cái lý do vì sao chúng ta không giữ được cổ phiếu cái thứ hai là những cái đợt tăng như này thực ra khối lượng ở đây nó chưa đạt thế thì nếu cổ phiếu này mà tăng để thành công thì anh chị em là phải nhớ cho à, một là nó vượt thoát với khối lượng lớn như thế này, này như thế này tăng vượt qua cái này thì khả năng rất là thấp Đấy, chúng ta là cái khả năng vượt thoát như là rất là thấp nên chính vậy cái xác suất để nó vượt thoát không cao khả năng nó xảy ra trường hợp thứ hai là khả năng xảy ra như này đây câu chuyện này đây đây là một cổ phiếu rất là hay Đấy. thì lúc này anh chị em mất phải mất một thời gian nữa Đấy chưa anh em mới mua được thì một số anh chị em có hỏi là có mua được không thì cũng trả lời là học rồi mà quên à học rồi quên à nó là pha gì ạ nó đang ở pha gì đúng không nó có mấy pha à? nguyên lý mà đầu tiên chúng tôi hỏi là quy luật sau đó vì phải gì ạ hôm trước chúng ta học rồi ạ anh chị em nhớ cái bài dung phân tích ạ học rồi đó là gì ạ chúng ta học về gì ạ mọi thứ đơn giản nhất mọi thứ nó phải đơn giản nhất tức là tất cả những hệ thống mà nếu anh em còn phân tích thì nó chưa đúng nó chưa đúng ạ bởi vì nó không đơn giản nó phải đơn giản nhất pha là gì pha B là gì pha C là gì và pha D là gì đơn giản thôi thế thì tại sao nó đang ở pha B chúng ta lại mua dù là đây cái này public nhá public đấy đúng không public nhưng Dũng biết rằng là lúc mua chả ai có nhớ cái cái cổ phiếu này lúc thời điểm này Dũng bảo mua nhà mình còn ai nhớ không hay là bây giờ ừ, nó chạy rồi bảo ông này ông nói nhưng mình có ai nhớ không ai mua được cổ phiếu này ở điểm nào không hôm nay nó lên trần rất nhanh có ai mua được không public đấy cho trước đấy nhưng có mua được không tầm nó không đủ thì làm sao mua được không đủ tự tin nghi ngờ nên tất cả mọi thứ gì ạ chúng ta rất thích nghe được phím hàng đúng không nhưng chúng ta vẫn nghi ngờ nếu mà cái, cái cổ phiếu phím hàng nó là, là của chúng ta thì chúng ta rất thích còn nếu cổ phiếu mà nó không phải chúng ta chúng ta không thích thế nhưng rõ ràng là chúng ta sẽ phải thấy rằng là chúng ta nên học về bản chất nhá học về bản chất chứ không nên học về gì ạ cái cuối gốc của nó đấy là cái chia sẻ trong cái cái toàn bộ này thì ờ, trong Tết này Dũng sẽ là đặc biệt là anh chị em mới hoặc là anh chị em đã đầu tư lâu năm với kết quả thì tất cả những cái mà các quy luật tại vì cái cái mà cái chương trình 5 ngày của Dũng á là chương trình theo Dũng á ở đây hiện tại trên thị trường chưa ai làm thứ nhất là chưa ai làm là một cái thứ hai nữa là những cái cái, cái chương trình đó thì anh chị em sẽ hiểu được rõ tại sao tại sao mình chưa thành công anh chị em có thể học phương pháp của Dũng anh chị em có thể không học phương pháp của Dũng nhưng anh chị em có thể nghe cái theo dõi bất cứ ai anh chị em biết được tại sao nó như vậy câu chuyện đó là chúng ta sẽ phân biệt là tại sao chúng ta chưa thành công thế tại sao Dũng lại nói là à những cái câu chuyện ở đây nó như thế nào đúng không đúng không tại sao uh, chúng ta cần phải xử lý ra sao thì những cái câu chuyện đó anh chị em sẽ hiểu khi hiểu sâu nó thì anh chị em sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ đưa ra được những quyết định tốt cho đầu tư và ờ, anh chị em có thể nên đầu tư hay không nên đầu tư đúng không nên đầu tư à, chứ còn uh, từ bây giờ hôm nay là thứ bảy đúng không ạ chúng ta sẽ còn rất nhiều cái phần những cái cổ phiếu trong cái chuỗi này từ bây đến chủ nhật đúng không ngày mai ngày mai là thứ thứ bảy Dũng sẽ có những cái câu hỏi anh chị em đặt ra một số anh chị em đang hỏi là tại sao lại không mua được đúng điểm vẫn sợ hay tại sao không đợi chờ được hay tại sao mà khi mà Dũng chia sẻ thì vẫn bị phá nguyên tắc đúng không tại sao chia sẻ vẫn bị phá nguyên tắc hay tại sao là chúng ta vừa rồi á chúng ta bị lỗ nhiều quá sau đó thì bây giờ bán ra đúng đáy thì chúng ta tiếc chúng ta nhớ lúc mà gì ạ hôm trước là nó gì ạ nó căng cứng nó sàn nó không bán được mà chúng ta bị căng cứng sau đó chúng ta lại lên diễn đàn chúng ta nghe đúng không nghe sau đó thì các tổ các đội trong đó là bắt đầu chúng ta chỉ tập trung vào tiêu cực thôi Đấy. tiêu cực tiêu hôm sau nó giảm nữa chúng ta đã loạn hết lên rồi mà loạn hết luôn rồi bắt đáy làm sao bắt được còn nếu bắt đáy bắt đáy được thì những người đó cũng đã lỗ ở đời một lúc nào đó rồi và khi nó bắt đáy nhiều quá nó bị nghiện bị nghiện và nó sai nó bị nghiện thì trong tất cả Dũng sẽ nói vừa ở trong cái cái, cái khóa học mà mà mà uh, ờ, 5 ngày ấy, tới đây có thể là 7 ngày thì anh chị em sẽ có một cái bài mà anh chị em nhớ đó là đó là nhu cầu có những anh chị em thì đầu tư chứng khoán nhu cầu giải trí đó vui đó. bỏ ra một hai tỷ cũng vui có anh chị em thì là muốn kiếm tiền tức là đầu tư chứng khoán là kiếm tiền nhưng có anh chị em này muốn danh vọng ạ danh vọng tức là muốn đầu tư chứng khoán thậm chí là anh chị em biết không có người người ta gì ạ thuê thuê một ai đó kể cả chủ doanh nghiệp thuê một ai đó đầu tư khi mà người ta đầu tư xong thì ạ người ta lấy cái thành tích đó để tại vì người ta không cần tiền nhưng người ta thuê người ta cần cái gì ạ cần cái cái cái cái số lượng đó để gì ạ để người ta nói về danh vọng người ta người ta thích có danh vọng giống như ở chúng ta thấy là ờ, những cái những ngôi chùa được xây ấy, sau đó gì ạ à? trên cái cái cái bức cái ngôi chùa đó chúng ta thấy là có những bức tượng của gia đình người ta người ta muốn danh vọng như thế sau đó người ta chúng ta hơi hiểu rằng là ở ờ, tại sao là chúng ta làm làm làm thiện từ thiện này xây chùa nhưng mà cuối cùng là cuộc sống vẫn là gì ạ à? vẫn đi xuống tại cái quy luật nhân quả nó không đúng à thực ra quy luật nhân quả nó luôn đúng lúc nào cũng đúng nhưng khi mà chúng ta lấy cái danh của chúng ta để gì ạ à? để thể hiện rồi thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ không nó sẽ gì ạ à? nó sẽ mất ạ hay là bạn nay chúng ta thấy là một bạn có hỏi chúng là ờ, ông này tại sao anh lại gì ạ à? hôm nay hôm nay có bạn ở đây comment đấy nhá có hỏi bạn này à? cái này chắc là cũng rất nhiều bạn hỏi tại sao anh đầu tư em nhìn nghe anh thì chia sẻ rất là tốt chia sẻ rất nhiều cổ phiếu tốt tại sao anh lại đi dậy mà anh không mở quỹ tại sao anh đi dậy không mở quỹ à, không biết là anh có đầu tư lãi không đấy câu chuyện nói như vậy thế câu chúng ta chỉ cần nghe một cái này thì thật tất cả những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ phân tích trước cho anh chị em hôm nay nó nổ hay là những cổ phiếu này phân tích trước cho anh chị em về hôm nay nổ tức là chúng ta đã đưa ra những kịch bản trước rồi hay là những mẫu hình này trước đưa ra chúng ta nổ thì câu hỏi đặt ra là đầu tư có lãi không chúng ta tự trả lời nhá tự trả lời nhá tức là bây giờ chúng ta sẽ hỏi là chúng ta mọi người sẽ có một câu hỏi là, là à, ông này chắc là ông chỉ đi đào tạo thôi chắc là ông không đầu tư thành công nên muốn đi đào tạo có ai nghĩ như vậy không comment cái cứ thật thật thoải mái đi ạ thật thoải mái thật thoải mái chúng ta cứ thật thoải mái tại vì cái này là cái nó rất quan trọng đúng không tại sao cứ đi đào tạo hay là cái tại sao cứ đi chia sẻ này không, không giấu của mình đấy câu chuyện như thế tại sao nó như vậy thế thì bây giờ chúng ta lại lật lộn lại là những cổ phiếu như là hòa phát này rất nhiều cổ phiếu gần như là dũng đưa ra 10 cổ phiếu đúng không 10 cổ phiếu thì anh chị em là tất cả những cổ phiếu đưa ra vào đúng điểm mua đều đưa ra vào những thời điểm mà nó chạy anh em đồng ý không thời điểm nào nào nó chạy trước khi nó chạy đều có và tự hay là thị trường chung này khi mà nó thị trường chung khi nó giảm khi nó giảm hoặc là nó có vấn đề chúng đều là chia sẻ là chúng ta phải bán ra hết ạ đúng không lúc khi nó giảm chúng ta đã đưa ra kịch bản bán ra hết rồi thế thì vấn đề là trong quá trình đi lên dũng bán dần và đưa ra kịch bản bán ra hết hoặc giảm từng phần đây thì cái việc mà liệu có tồn tại được trên thị trường không chứ là chúng ta liệu nếu mà với những chiến lược này thì chúng ta có tồn tại trên thị trường hay không đấy là câu chuyện thứ nhất câu chuyện thứ hai là hôm trước một số bạn học dự thính rồi tham gia một cái buổi dự thính rồi tại sao có những người người lãi nhiều trăm phần trăm tại sao có những người lại không lãi được cái câu chuyện bây giờ chúng ta bảo thị trường do thị trường à sau đó khi mà lỗ này bắt đầu chúng lại giải thích rằng thôi để 3 đến 5 năm nữa cuối năm nó sẽ tốt chúng đang có những câu hỏi là gì ạ để cái này trong đến cuối năm nó tốt quên nó đi ạ quên nó đi lỗ này kệ quên nó đi để cuối năm nó tốt giải thích điểm mua nó có rất nhiều cái gì ạ có đặc tính để mua sau này ok ngày mai sẽ làm một cái bài về điểm pivot đúng không ạ public cho anh em nha anh em nào tối mai nó xem điểm pivot hướng dẫn cho chị em tại sao lại mua Đấy, cho một cái phần tại vì nó có rất nhiều mô hình nhưng tôi sẽ nói về gì ạ nên cái này là cái đấy public cho anh chị em nên chúng ta gì phải nâng cấp chúng ta chúng ta mới biết được cái này nó gì ạ nó rất là gì ạ rất là khó nhưng lại rất là dễ vâng nó thật dễ nó dễ như ăn ăn cơm á nhưng chúng ta cứ phải là cho phức tạp vẽ bao nhiêu đường vẽ bao nhiêu thứ vào để để để tạo ra nó khó khăn hơn đấy, thì từ cái đấy anh chị em biết là còn sau khi là anh chị em đến một cái cấp độ nào đó nha đến cấp độ nào đó anh chị em đặc biệt là những anh chị em đã đầu tư thành công rồi hoặc là đến cấp độ nào đó thì chúng ta gì ạ sẽ thích thích đi chia sẻ và cái quan trọng không phải là cái giá trị nếu bây giờ thử như một những cái chương trình mà bảo 100 triệu thì chúng ta học theo 100 triệu bảo một triệu chúng ta học một triệu đấy chẳng hạn thế cái giá trị một cái khóa học á, nó không phải là do giá bao nhiêu là do cái do cái cái đầu chúng ta muốn định giá để chúng ta học tử tế bao nhiêu thôi cái đấy nó mới quan trọng nên khi mà anh chị em khi mà có những kiến thức mà Dũng chia sẻ rất là gì ạ rất là rõ nhưng vì chúng ta thấy bị là gì ạ vì nó là là miễn phí nên chúng ta nghĩ là nó nó không có giá trị nó rất nhiều ạ bạn thấy là nó miễn phí nên chúng ta không có giá trị nhưng thực tế là gì ạ anh chị em chỉ cần theo dõi thôi nếu anh chị em nào không có điều kiện chỉ cần theo dõi chương trình của Dũng thôi Dũng tin chắc lợi nhuận rất là cao không dưới 50 phần trăm không dưới 50 phần trăm nếu anh chị em nào mà làm thế, làm chuẩn nữa thì không dưới 100 trăm ok thế thì còn đọc sách thì như này hôm trước à, anh chị em cái này trong quay quá gì ạ à? quá gì à? quá 5 ngày thì Dũng có hướng dẫn dẫn cho anh đọc sách á, đọc sách thì nó ở cấp độ gì ạ à? thực ra trong đọc sách á nó có gì ạ à? có 6 cấp độ hiểu 6 cấp độ thì nó ở cấp độ gì à? biết và hiểu đấy ạ nó ở cấp độ biết và hiểu đấy và khi đọc sách thì chúng ta cần phải đọc nhiều đọc nhiều sách bởi vì tại sao phải đọc nhiều sách ạ bởi vì thứ nhất là chúng ta gì ạ nó có một cái quy luật đó là quy luật gì ạ đa đa nguyên khi mà chúng ta đọc cái luật đa nguyên tức là mỗi một cuốn sách như của Mark Mini nó sẽ giúp cho ta một kỹ năng và nó làm cho chúng ta tự tin một phần chúng ta đọc của gì ạ O'Neill nó cũng làm chúng ta một kỹ năng và nó giúp cho nó một phần chúng ta đọc của gì ạ Wyckoff nhưng mình quan trọng là nếu chúng lại đọc gì ạ đọc cuốn sách của gì ạ Bullfett thì thực tế thì nó lại phá hủy cái phần kia nên với cái việc mà chúng ta đọc sách ấy, thì chúng ta sẽ lựa chọn cho mình một chiến lược đầu tư phù hợp đã sử như dũng sử dụng chiến lược đầu tư tăng trưởng thì Dũng sẽ đọc sách về những cái chiến lược đầu tư tăng trưởng như là sách của gì ạ Mac Mini sách của Wyckoff hay của David Zen hay là những cái chiến lược đầu tư thành công hay là Pulitzer hay là Gumanel um, chẳng thế Soros tức là mang tính đầu cơ cao hoặc là sách của ờ, Limor, đấy là những cái người mà nó tạo cho chúng ta biết rằng là cái chiến lược đầu tư theo trung bình giá tăng đây là chiến lược mà có thể kiếm được lợi nhuận rất là cao trong thời gian ngắn thực ra nó rủi ro lại cực kỳ thấp nha lợi nhuận cao nhưng rủi ro thấp nó không phải là lợi nhuận cao mà rủi ro cao đâu bởi vì trong chiến lược này anh chị em thấy rằng Dũng luôn luôn sử dụng cái gì ạ bảo quản trị rủi ro đúng không cho anh chị em thấy không luôn luôn nói về quản trị rủi ro chứ không phải là nói về gì ạ nói về về về về lãi bao nhiêu chính vì nói về quản trị rủi ro nếu chúng ta học mà cái hệ thống nào người ta không nói cắt lót á, thì hệ thống mất đi anh em đồng ý không hệ thống nào nó không nói về cắt lót thì đầu đều coi như mất đi không ạ chưa nghe được cắt lót bao nhiêu tỷ lệ bao nhiêu đo lường bao nhiêu thì tất cả hệ thống đấy đều đều mất đi hết trung bình ra xuống cứ trung bình ra xuống lỗ đến bao giờ 50 phần trăm thì cháy gần cháy tài khoản rồi nếu mà gì lại tiếp tục trung bình ra xuống chết lúc nào biết thôi đấy là những cái đôi đầu rất lớn của nhà đầu tư nên khi mà nói về gì ạ quản trị rủi ro thì nghe về anh nhiều anh chị em là không thích rất nhiều anh chị em là gì ạ khi mà từ rồi tôi ăn lời mồm ông này là bán tôi đã đang giữ cổ phiếu HAG vùng này tôi đang giữ cổ phiếu SAI vùng này tôi đang vẫn nắm giữ thế nọ kia thế thì cái điều đó khi mà chúng ta mất hết thì chúng ta mình không biết có tỉnh lại hay không nhưng bây giờ quay trở lại tương tác lại tự nhiên nó thành thành khó đúng không tức là thực tế lúc này chúng ta sẽ trở trở nên thì khó làm khó mình nhưng mà cái, cái câu chuyện đấy nó không phải đúng sai với dũng thì dũng luôn luôn tìm ra những bài học của những người của dũng này hay một số anh chị em chia sẻ rất nhiều anh chị em chia sẻ tại vì trong cái uh, cái chương trình mà dũng uh, chia sẻ thì có rất nhiều bài học của rất nhiều anh chia sẻ nên dũng lấy cái những bài học đấy để để đưa ra nếu anh chị em nào mà cảm giác mà nó, những bài học đấy nó nó không tức là mình câu chuyện nó để tạo ra những cái bài học cho anh chị em á để cho người khác có thể không bị mắc tức là không bị mắc những cái bẫy như vậy thì chúng ta có thể là là uh, tại vì anh chị em Dũng không muốn đưa bất tên từ cái tên ai vào cả nhưng quan trọng nếu chúng ta thấy nó không thoải mái thì có thể comment trước và Dũng sẽ không đưa vào đơn giản thôi còn thực tế là câu chuyện của Dũng Dũng đưa hết vào để anh chị em biết rằng là Dũng từ cái mà thất bại cháy tài sản như thế nào không còn gì và đến lúc mà có mặt ở đây chia sẻ anh chị em à, thứ hai là một bạn hỏi là đầu tư chứng khoán có tức là chúng ta gọi là là là tự do được không thực ra câu hỏi trả lời rất đơn giản đó chúng ta có thể tự do hay không là do chúng ta quyết định thôi chúng ta tập trung bao nhiêu phần trăm năng lượng vào nó chúng ta bỏ bao nhiêu phần trăm năng lượng chúng ta đi làm mất 8 tiếng nhưng nếu đầu tư chứng khoán chúng ta chỉ mất khoảng độ nhiêu 30 phút để đi lên phím hàng theo dõi người ai phím hàng tốt hay xấu thì rõ ràng nó chả có giá trị cả nhưng nếu chúng ta tập trung vào tập trung vào giả sử anh chị em theo theo dũng nhé trước khi mà chúng ta kết thúc theo dũng nếu anh chị em là muốn đầu tư một cách bài bản thì hãy đọc đầu tiên nên đọc cuốn sách của Lee Mo trước tại vì Lee Mo là một người mà thực sự là không không biết gì ông là một người học ờ, có 11 tuổi bỏ nhà ra đi tức là cái câu chuyện này chuyển cảm hứng rất là lớn sau đó thì học các quy luật vận động trên thị trường và sau đó thì hiểu được cái vận động của thị trường và từ cái hiểu vận động của thị trường thì ông đã kiếm được rất nhiều tiền lợi nhuận và sau này thì tất cả những cái bậc thầy như Mark Rini, Will Monell, uh, ờ, Lim uh, ờ, Soros hoặc là nhiều bậc thầy khác bắt chiếc gọi là bắt chiếc của ông từ cái đấy thì chúng ta sẽ mô phỏng được nắm rõ được quy luật và có thể anh chị em tìm kiếm những ai đó có thể có những cái tư tưởng như vậy chúng ta sẽ làm theo thì đấy là cách thức như vậy và hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây chúng ta sẽ có tiếp tục những cái chia sẻ vào tối mai vì đợt này khi mà mà thị trường nó cũng giáp tết rồi cũng có nhiều thời gian hơn và dũng sẽ dành nhiều thời gian hơn để cho các anh chị em uh, nắm rõ được cái kiến thức thì anh chị em nào ở phần dưới không biết là các bạn hỗ trợ có đưa đường link chưa thì nếu chúng ta có đường link về cái khóa học bí mật đầu tư 5 ngày á thì cái khóa học này anh chị em thực ra nghe nghe vẻ nó từ gọi là miễn phí nó hơi hơi hơi, hơi nó có cái gì đó nó nó nó không khoai lắm nhưng ở đây khóa học nó cực kỳ chất lượng theo dõi nó cực kỳ chất lượng tới đây nó sẽ có những cái phần mà nó sẽ đưa vào giả sử như là khoảng 21 ngày chúng ta sẽ có những bài thực hành thực hành trong đấy để những anh chị em tư duy nó chưa chưa chính xác lắm đúng không thứ nhất là tư duy chính xác lắm mà chúng ta có cái nhìn góc nhìn về thị trường tốt hơn thay vì chúng ta lại tiếp tục lại đi theo một cái hệ thống mà nó cứ mua ba bênh không biết đúng hay sai sai thì bắt đầu đi đổ lỗi mà đúng thì sướng như sướng ở đây nó không phải của ta anh chị em đưa ra quyết định mà nó nó là của ta thì nó sướng lắm nó hạnh phúc đấy, thì đấy là cái mà ờ, chúng ta sẽ sẽ sẽ thấy được là khi mà chúng ta đưa ra quyết định có sự chủ động trước tính toán trước lúc đấy nó tuyệt vời như thế nào ok xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào tối ngày mai đúng không vào tối ngày mai à, anh chị em ờ, có câu hỏi gì thì hãy tương tác ở phần dưới Dũng sẽ có những cái cái cái cái cái, cái, cái dữ liệu đó thì Dũng sẽ làm những video trả lời với những cái cái, cái ví dụ đó có bằng chứng có đo lường sẽ có đo lường đơn giản đấy sẽ có đo lường để anh chị em có thể mọi thứ chúng ta đo lường được tất cả mọi thứ phải đo lường được thì chúng ta mới sử dụng còn không đo lường được thì chúng ta thôi xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào tối ngày mai